And tuning on is starting going is there right there. Có em bên đời bỗng vui Từng đêm anh chật thao thức đến em Nhớ đôi vai gầy, Tóc mình hơi dài rồi mọi người ơi tóc cầm tú hơi dài tóc ngố thế Ui rồi. Sixteen chip on the mind. À? Nhớ đôi vai này, nhớ tương tư gầy em ơi. Nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mềm khi anh gọi tên em bao tô cùng hoa dịu dàng những thanh âm vang lên dường như phát sáng khi anh gọi tên em ngày mưa cũng hóa cầu vồng khi anh gọi tên em bình yên xoay vòng chết rồi facebook bị mất thông báo hết rồi mọi người ơi tình yêu này sau mãi trân trọng Pa pa pa ra pa pa ra. Pa ra pa ra pa pa. 진짜? 진짜? từ chối đi đợi em rồi hello mọi người nhá đây rồi facebook bị mất thông báo rồi anh em ơi hello mọi người nhá hello tuấn việt hello lò văn sơn hello hằng đức em là tft không năm một một không một nhé em là ai cơ ơ gặp anh cường này em tú tệ à sao em tú lại tệ được hello em tú game này top một muốn mấy ca mở bát nhẹ nhàng nhé à? em cảm ơn anh tài nhá chào anh tài nhá được anh tài ơi <laughs> cơ bản là facebook nó bị mất thông báo chắc là nó không có báo đến ai nên là hình như là chưa có ai vào với cơ bản là mọi người cũng đang à, like nhiều uhm, con này cầm kiếm mà không từ từ đã tại vì cơ bản là lên con lợn hai cầm kiếm nó không ngon lắm ta da ta na na na na na na na hello về đi nhà hello thu trận thu chẹn nước mắt à hello huy phong nhá hello mọi người nha chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha úi giời vẫn lên anh em ạ hợp lý nhở nhưng mà mình có ba thượng long này nhá khả năng là làm một trận pháp sư được ấy mảnh đồ khá là hay khá là hay ho nếu mà tích tiền thì rao này ra cho mình là sáu tiền thì mình tích được đúng không ba với cả một nó là bốn bốn với ba là bảy hợp lý đấy hello nguyễn hữu thủy nhá hello mọi người nhá anh em nào bị mất mất thông báo thì có thể là bấm chấm than notify lại giúp mình nhá notify ở ờ. ừ. notify không ra tiền rồi pháp sư nói kim cương đi cũng được nhở thì nó nổi đang nghĩ người ủng hộ à vậy thì em tú phải xoay nhá thật ra là trái tim pháo thủ đép rất là ngon nhưng mà là con các kèo của anh ấy à một chút ha một chút ha một chút ha một chút ha một chút ha bang ngội à ờ trận này không đánh được trận này không đánh được trận này chắc là em tú phải đánh cái đó rồi anh anh anh anh anh anh tuấn anh ơi tại vì cơ bản là em xoay lõi rồi nó không ra nên chắc là ui hay là nearly nhở từ nhá chín chắc thật ra là mình tích tiền được rau này mình bán hết đi là tích tiền được đúng không nhưng mà mình sẽ không mua con la tại vì cơ bản là con vờ la trong bộ pháp sư thì chỉ cần hai sao thôi em nhà anh tú ở hello xuân giáp nhá đấy đấy chấm than nó nó tv giống giống gia minh này hay á hay á nếu mà bây giờ lắp luôn thì chắc là lắp một cái giáp trước nhờ anh em nhờ giữ làm cái giáp lửa đi cũng khá là hay thì mình có thể lắp cái giáp trước nhá nếu mà ra nhiều nearly thì đánh nearly còn không thì cứ đánh pháp sư bình thường ui đét được một chết hạt binh ấy nhá hay đẹp quá bài mình kiểu rách rách rách rách á đét được một chết mình nghĩ là thành công lắm luôn á anh tuấn anh anh tuấn anh lại muốn ờ, đánh kim long mà tuấn anh xem chè nhiều nghiện kim long rồi đúng không mà công nhận là xem kim long nhiều nó bị nghiện thật á cơ bản là cứ gì người ta đánh kiểu mạnh mạnh á xong rồi mình đánh theo ừ đến lúc mình đánh thì toàn là ra mấy cái đồ gì á toàn là cút thôi nói chung là mình có bao ran thì mình cứ vẽ đồ từ từ nhá với cả mình đợi form tướng nó ra như thế nào rồi mình vẽ đồ sau nhưng mà hiện tại có một con nearly thì mình nghĩ là không nên đánh đâu tại vì nó ít quá đấy ít quá với cả cơ bản nearly mình nghĩ là đánh á phải cần cái lõi hồi phục á thì nó cũng hơi hên xui nên là cứ từ từ đã từ từ tạm tạm tạm tà tà không được kim long trận này à may thế đồ xấu đồ thăng hoa đấy mình nghĩ là không ngon lắm bởi vì trận này có khả năng là mình sẽ đánh một bài pháp sư nhá gia minh à. <laughs> cũng là ba con thượng long và có cho mình là một cái dây chuyền thì chắc là gia minh win ha gia minh ha hai <laughs> à win sớm bớt đau khổ gia minh ơi nhưng mà thua là mình thua nguyên nhà đấy tại vì cơ bản là bài mình không có đam để gọi là sốc nhanh á thì con kia nó cứ hồi phục với cả nó tạo siêu á là mình thua nguyên nhà đấy nhưng mà mình nghĩ là gặp nhà ba chết là coi như là đép được một chết rồi nhá thành công á mình nghĩ là thành công á cái dây chuyền khó chịu nhở khó chịu thật còn yêu anh không em hỡi cỡ sao tay lại buông lời khoảng cách sẽ chia đôi ta ui không đánh thì người ta lại cười cho đấy mọi người ạ lại cười cho đấy nhưng mà không thích tiền được nhở nhưng mà thôi nhá có rai sớm mình nghĩ là ok rồi ổn áp rồi ừ, khá là hay có khả năng là mình sẽ lắp một cái gọi là giáp lửa và một cái sojin không hay là một cái dao điện chứ anh em nhở mình nghĩ là một cái dao điện đi từ từ nhá để xem cặp nhà nào yếu yếu không có khả năng là mình sẽ lắp dao điện đấy nhà này à, nhà này nói chung là khá là mạnh á mình nghĩ là mạnh hơn mình á thành ra là mình cứ lắp một cái cung vào cho con nearly đi không win được đâu mình sẽ hướng đến một mảnh đồ gọi là ba tiền nhá tại vì mình có ba ra đấy thì mình kiểu kiểu kiểu xoay đồ được khá là hay ê mình chết được hai chết là thành công lắm ấy nhá hợp lý này người ta thăng hoa nhưng mà chỉ có hai chết nên là không được đồng nào cả hợp lý quá anh em ạ đẹp đẹp đẹp đẹp nhất là có xẻng đi xẻng đi vt cần dắt chết á còn không thì mình chắc là lấy nước mắt thôi nước mắt là ba tiền thì mình cũng lấy hai tiền thì cũng lấy fan mò nghĩa đèn đi à di trong gì đấy xem là anh tú học hỏi được em đã lên cao thủ ấy diễn viên gia minh đây rồi diễn viên gia minh đây rồi gia minh hay ấy gia minh ơi cái kép nghĩa là gì vậy anh tú ơi cái kép là chúc buổi chiều chúc buổi chiều hello tuấn việt chúc buổi chiều chúc buổi chiều vui vẻ tại vì mình cũng ờ, lên mình tính xem tiếng hàn tiếng trung gì á xong rồi cuối cùng lại ra cái tiếng java anh em ạ mình thấy một cái tiếng java khá là hay chín chắc từ nhá bán con này đi này tam ken chắc là mua lại này bán con này đi mua con này lại xong rồi ờ, bán con này đi hợp lý chưa thật ra là mình lên con này hai cũng được chả mất mát gì có gì mình thua mình bán con này đi là xong đấy thì nói chung là mình sẽ hướng đến một cái sojin thôi tại vì cơ bản là mình có rai rồi mà đúng không thành ra là sojin thôi gặp nhà này à nhà này nói chung là năm chết với cả có cái bạn thân á không biết là mình có đép được chết nào không hy vọng là focus cùng một con Ui, focus hai con như vậy thì hơi khó để mà đép được một chết á thật nhưng mà chắc là đép được con olaf nhở mình thấy con olaf sắp chết rồi nhở chỉ là sắp chết thôi à. con rai trưởng mà con gấu cơ ờ khó đấy trưởng một con gấu thì hơi khó anh em ạ bảy mươi bốn máu và một rau lu lu năm con nữa thì là còn sáu mươi bốn à nói chung là rất là nhiều máu rồi nhưng mà cái thế trận này không biết là có đẹp hay không mua mõm mõm sáu cốc top một mua <laughs> măm măm à được nhưng mà phải đợi đợi hồi lúc nào em tú có măm măm sớm đã chứ còn trận này chưa có măm măm tầm này thì hơi đuối cơ bản là mình nghĩ là muốn đánh măm măm ấy phải ra được kiểu ba con luôn á kiểu ý là ra được ba con luôn măm măm sớm luôn á thì đánh như vậy nó mới lực được còn không thì nó yếu xỉu à chắc là mình bán đi nhá bây giờ chắc là mình bui đồ cho con rai trước đi nhở bui đồ cho con rai trước không chẳng hạn như là bui một cái gì nhở bui một cái số sojin trước đi tại vì cơ bản là mình có nước mắt trên đây thì tí nữa trước sau thì cũng phải là số sojin thôi còn lại giao điện mình nghĩ là sau nhá giao điện thật ra là ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là từ từ thôi gặp nhà anh cường chắc là mình nghĩ là mình đét được một hai chết một chết á nhớ đôi vai gầy nhớ thương từ này em hơi ui hay rồi khó chịu đấy ui không kịp ra chiêu luôn cái hai sáng này nó rác nhở đầu đấy tưởng là đéo được một chén đéo được một chết cơ một con nami nó nó hồi phục một quả phun máu luôn anh em ạ bịp thế nhở bịp bịp bịp thật đây làm chê được có thì bú vội chê đậu bây giờ mà tự ra đồng con olaf à, silat <laughs> thì nhầm nhầm nhầm silat nó hơi binh thì hôm nay nói chung là mình đánh ọp á mình đánh con olaf sát thủ khá là nhiều nên thành ra là bây giờ nó hơi nhiễm nhở nhưng mà tính ra bây giờ có lõi kim cương hoặc là thật ra là lõi vàng cũng được nếu mà có ấn sát thủ mình nghĩ là anh em nên ưu tiên nhá tại vì cái bộ bài sát thủ mình thấy là kiểu mùa nào hay là meta nào nó cũng đều có một cái áp lực nhất định nhá kiểu làm người khác lo sợ cậy mình nghĩ là sẽ bui cho nó một cái kiếm súng luôn là đẹp nhất kiếm súng giao điện cho nami là binh chắc là tin nữa mình sẽ roll sáu thôi đúng không form bài của mình nói chung là cũng khá ổn rồi thứ mình cần bây giờ là một con silat nữa thôi là đủ bài một con silat nữa thôi là đủ bài clip phép luôn mình nghĩ là không cần đâu tại vì tí nữa mình sẽ bui nó kiếm súng á kiếm súng với cả giao điện anami thôi đấy xung quanh vài đồ như thế thôi nhá à, lên cấp cho một con đấu sĩ vào này nói chung là cứ tà tà thôi sáu mươi bốn máu thật ra là cũng không nhiều nhưng mà tầm này mình cũng chả làm gì được hơn hy vọng là rao sau á ra cho mình được một cái lõi gì bách bách đi xong rồi mình sẽ roll kiểu form hai sao nami kiếm một con silat nữa là bài mình ổn đấy thì mình chỉ hy vọng là rao sau ra cho mình một con à quên một một cái lõi như kiểu là khai sáng hoặc là hoặc là hoặc là ra được cái à, ấn pháp sư hoặc là ra được cho mình là 35 máu đấy còn nhỏ bóng võ hình như là bây giờ không có ra từ cái lõi hai đúng không nhở mình nhớ là bữa giờ toàn là ra lõi nhất mà khóa hai không biết có có không nhà này con quyena khó chịu đấy nhở ê từ từ nhá đép được một chết nữa không và la cố lên ui không đép được chết nào luôn anh em ạ đâu đét được một chết à nhưng mà tí nữa thì được con nữa nhà này úp sáu đúng không hai mươi tiền ac cuồng đao đồ này mình là đánh siêu du luôn nhở đi rồi à sao lại đi được khánh cái thế này của em tú mà cứ đòi đi thôi ơ sao hai cái lõi giống nhau này ủa liên minh đồng thuần mà bầy lồng cuồng loạn ủa hai cái này khác nhau cái gì vậy ủa mình lần đầu tiên biết là hai cái này nó khác nhau luôn á ủa khác nhau à thôi chắc là mình lấy ấy nhá mình lấy nhất thống đi cơ bản là mình lỡ bích đồ với cả mình nuôi từ nãy rồi anh em ạ chắc là mình roll một tí đã ủa nhưng mà nó khác nhau luôn hả bịp thế cái tưởng nó giống nhau cơ thật ra là form mình như vậy là đủ rồi nhưng mà mình đang muốn kiếm thêm một cái gì đó gọi là mạnh mẽ hơn á chẳng hạn như là một con mâm măm để nuôi cũng được ok đấy tạm tạm như vậy đã nhá xong rồi từ từ roll tiếp nước mắt à quên cung mà mình nhá đập một cái cung không anh em nghĩ là mình nên đập một cái cung không nhưng mà mình mình không tin là nó ra hai cái lõi đấy luôn á hello em tú và hello dương thái bình nhá có chắc là từ từ đi nhà này cũng luôn cạn sáu anh em ạ mấy ông pháp sư đều đánh toàn là cạn sáu thôi rất là khó chịu đép được một chết hai chết gì đấy ừ ok mình nghĩ là đép được một hai chết là mình thành công rồi không còn nhiều anh em ạ một cái tăng đam một cái tăng giáp à vậy hả tại vì mình cứ nghĩ là hai cái lõi đấy là một cơ trước giờ mình không để ý luôn nó thật mình cứ nghĩ nó là một cơ không nhưng mà nó khác ê nãy giờ nó toàn ra găng với cái gì không á đập luôn đi ờ cuối cùng vẫn là cái dép mà cày đấy nói chung là bài mình sẽ nhịn nhịn đến round sau về lên cấp đô là muốn con silat thì bách đấy còn không ra được thì <laughs> hiểu đấy giờ mình đánh gì đây giờ mình đánh vào rớt à giờ mình đánh vào rớt là hai khai sáng à silat hai ngon thế nhưng mà cơ bản là zone sáu anh em ạ mình thì mình thích zone bảy mình đánh quen zone bảy rồi ít khi mình zone sáu lắm hello anh tú nha vừa làm ra vừa làm ra xem lại của anh hết mệt hẳn là hello phúc đình anh tú mới live đã hết rồi à tính ra nãy giờ mình còn chưa nói nặng gì ấy chứ cơ bản là mình bắt thông báo thành ra là cũng không ai xem nhiều lắm đúng không nhưng mà ít ra còn được tầm ba mươi mấy anh em nhà hi hi đây sẽ được gọi là những fan cứng thực thụ wow nhưng mà mình cần một cái kiếm súng nãy giờ mình đợi vẽ ra mãi mà nó không ra anh em ơi thành ra là hơi đau ấy Ui, sao này đau ấy nhá ba mươi hai máu à mình cần một con silat đấy không có silat thì hơi khó thật mình cần một con silat hề hề diễn viên ra minh à diễn viên ra minh à lại rai này <laughs> nhưng mà chắc là mình lấy kiếm súng ấy, mình không lấy rai đâu rai trước sau thì mình rôn cũng được á tại vì rai hai mình nghĩ là rôn được <clears throat> nhớ đôi vai gầy đây nhá kẹn sáu nhá hai bốn sáu đánh sáu mà giờ mấy ông này toàn đánh sáu anh em ơi hai bốn sáu ông này thì eco được ông này thì cũng hai bốn sáu chơi game bây giờ chỉ cần roll sáu là được anh em ạ chịu chịu chịu chịu chịu chịu chịu chết chịu chết chịu chết chịu chết đây rồi vì em lớn yêu thương này là một người em trao và la ba thì nghĩ là lên được còn nam nami thì để mình đếm xem hiện tại đang có bao nhiêu con rồi thật ra là không lên được thì mình ôm cho nhà khác không lên cũng ok đúng không tại vì cơ bản là người ta lên được thì người ta mạnh mà bây giờ mình với người khác không lên được thì hai người đều học tiền nhưng mà cả hai người đều không mạnh ờ bách nổi hồng huynh à yên tâm thành ơi mấy cái thế này em tú lo được mấy cái thế gọng kìm này mình lo được mọi người cứ yên tâm nói chứ bán một con thì em ạ lên con này trước đã xong rồi tí nữa ví dụ mà đợi cái nhà gia minh chết ấy thì nhà gia minh cầm ba con nami á bây giờ mình gửi tạm gia minh ba con gia minh nè gửi tạm gia minh ba con nami xong rồi tí nữa gia minh chỉ cần chết thôi là mình có Ui, nhưng mà ra vừa rồi mình nên giữ nước mắt lại cho con này nhá rô một tí kiếm bla bao chitana hai không cần ê còn không thì kiếm con y lao hai cũng được anh em ạ mình nghĩ kiếm con y lao hai cũng được không có con y lao hai và không có cho mình là con ấy luôn không có y lao hai và không có con vật la nào vật la ba thật ra là tăng thêm một lâu không ôi máu ba trăm ba mươi sát thương ba trăm năm mươi thật ra là không ngon lắm tạm tạm thôi gọi là tạm tạm thôi không thực sự là ngon lắm đâu nhưng mà hình như là hết nami rồi phải ba con với cả mình năm con là tám con tám con với cả nhà anh cường gọi là sáu con nữa là mười bốn con 14 con với cả nhà này ba con nữa à? không phải ta là còn nami đấy chắc là mình sẽ nuôi nami ba nhá mình sẽ nuôi hết luôn anh em ạ tại vì cơ bản là tầm này mình nghĩ là mình sẽ đánh chết ở bảy luôn mình sẽ không lên tám nổi trận này đâu tại vì tầm này cái thế bài nó hơi xì đá bỏ lịch sử đấu ở dưới đi chứ không thấy á bỏ lịch sử đấu ở dưới đi à là sao cơ nhở bỏ lịch sử đấu đi ở dưới chứ không thấy là sao em tú không hiểu lắm ý em tú không hiểu lắm gậy nữa à hay là lấy một chút đồ đem cho con này không nó xét gậy gậy thì bây giờ có cái còn phép không mình nghĩ là nên nên nên kiếm một cái dao điện trước đi thì chắc là con này bán này mình sẽ ôm luôn bọn nami nhá tí nữa mình zone nami ba xong rồi vào la ba luôn luôn chết ở đây luôn để mình check lại một lần nữa này năm mươi bốn là chín chín với cả sáu là mười lăm mười lăm với cả ba là mười tám còn khá là nhiều ui nên giữ làm một cái cung thì đẹp hơn ê he cung luôn không không có vậy chắc là mình cứ lắp nước mắt cho con này trước mình sẽ hướng đến một cái dao điện không ra được thêm nhà anh em lại nhiều nhà bắt quá rồi á nhưng mà mình vẫn có thể roll silat hai nhá không có silat hai thì mình cũng đợi đi à con villa chắc chắn là không ba sao được rồi mà hình như nãy giờ con con con con kia của mình cũng không ra thêm một con nào á nãy giờ mình để ý là con à, con con vờ la của mình cũng không ra thêm một con nào khá là đen khá là đen đuổi đấy thật khá là đen đuổi chắc là trận này rai ba cũng không được đâu mình nghĩ là bỏ thôi nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được nhà này chứ đúng không xoay ui không xoay được thì hơi khó đấy nhà ra minh đánh ở leo bảy này nhà dân mình cũng khá là nhiều đồ nhưng mà hiện tại mình thấy mình đang còn một con cóc tanh với cả bốn chết thì nhà kia cũng còn bốn chết nhưng mà mình có con cóc nên chắc là mình win thôi nhá ok ui vài triệu khôn phết đấy nhưng mà chắc là mình rất phải cố lát hai đã xong rồi eco gì thì eco nhá không thì hơi khó đấy độc hành khảm bảo thạch và sách chọn ấn nào sách chọn ấn thì mình có thể xoay được đúng không nhưng mà tầm này mình nghĩ là form như vậy là đủ rồi lấy khảm bảo thạch thêm đam không mình nghĩ là thêm đam đi nhưng mà nó xoay ra chưa được cho mình một cái giao điện nó thành ra tầm này mình hơi yếu đấy vẫn phải roll anh em ơi roll đến chết rồi thêm được một con vật la trong đần đấy từ chúng tôi cần là một con silat hai không có xì lát luôn anh em ạ hết xì lát rồi à nhà này bắt vào la bảo sao rôn khó thế xì lát và la nhà này không bắt hết anh em ạ hết tướng rồi hello bd hello a chè nhá hết tướng rồi anh em ạ Ui, nhà anh cường đồ vẽ thế nhất thống ông à, quên khai sáng còn vẽ ba đồ xì lát nữa thì chịu nói chung là mình nghĩ là đánh khai sáng ấy chỉ cần vẽ đồ trong lát thôi còn lại con rai cũng chả cần thiết lắm đâu chắc là mình thua rồi mình lát hai thì ăn được ấy mà lát một thì thua tôi cũng một đống tiền đấy chứ mà nó không ra ấy. nhà nhà Nami nhà nhà silat nhà nhà uy lao đúng là cái meta thượng long nó thật chơi đồ long co nó sẽ đúng anh đó giờ với ra thì mình sắp chết đến nơi rồi với cả mình không có tiền bây giờ mình không có eco tiền lại được hết thành ra trận này không lên tám được trận này cố lắm chắc được kết thúc bảy <laughs> ờ là mình ra mình chết đi không mình thúc bảy người đúng bao nami luôn á hết nami luôn à nhà này con diana này mình nghĩ là không đủ đam giết con roài đâu con nami đấy sẽ không đủ đam giết con Roi này nhưng mà thôi cứ kê xuống đi con diana chứ không phải là con nami nhà này đánh đánh mâm đánh đánh, đánh mõm chó ba à khá là hay đau đấy là người ta cơ bản là có nỏ xét anh em ạ với cả lõi người ta đẹp hai cái lõi kia kinh nhở. giờ mà ra được con silat hai sớm là eco là tầm này gần đến tám rồi hello vt à hello uh, nguyễn lương hưng nhá <laughs> chơi đồ long con nó xét à đồ long ừ, đồ long mình nghĩ là mấy con đem phép thì ờ, nó xét cũng hợp lý thôi Zoe cầm nước mắt là chắc là mình phải lấy thôi lấy đây giấy được dao nào hay dao đấy nhá nhờ mình không lên cấp được ấy chứ nếu mà lên cấp cơ bản là kẹp được con này cũng khá là hay nhưng mà nó lại không lên cấp được nên là bây giờ nếu thay thì thay con này ra thì lại không vô được namiba xong rồi bắt xong rồi phải bỏ cái bọn này đi á nãy giờ ôm bọn này một đống xong rồi bây giờ bỏ đi à hi hello kiệt tấn phạm nhá <laughs> mày đi mình lấy nhất thống cái này <laughs> không ra luôn một hai ba bốn năm sáu một hai ba bốn năm sáu cũng như nhau nhở nhưng mà mình là thay vào đi khi nào rôn thì mình tính tiếp nhá mày đi một cái số zin luôn anh em ạ tầm này giấy được tốt nào hai tốt đấy nhá tầm này dễ được tốt nào hay tốt mấy vậy chắc là tầm này mình đánh hai sao thôi cơ bản là tầm này ôm nó cũng trả lên được anh em ạ chắc là mình lấy hai sao thôi bán đi hết đủ tiền chúng ta nhiều nhà bắt quá rồi á thành ra nó hơi khó nhở nếu mà trận này quyết đoán hơn mình là nên gọi là eco luôn đấy kiểu tích sớm luôn á xong rồi lên cấp nó sẽ đẹp hơn chứ còn trận này nuôi ba sao hơi sai đấy tại vì nhiều nhà chơi cùng quá khi nào mà hai nhà chơi ấy ừ nuôi ba sao thì được trận này cơ bản như là bốn nhà năm nhà lận bốn năm nhà luôn á mấy ông này kiểu đánh vội với cả lắp đồ thôi thành ra là mấy ông máu nhiều chứ còn đánh thì mình nghĩ là mấy ông này đánh chả đúng đâu đánh chả chuẩn lắm đâu chẳng qua là mấy ông đánh vội ấy, xong rồi giữ máu thôi còn mình đánh chuẩn nhưng mà được cái là mình hết máu với cả hết tướng à. hết tướng hết máu điên là ông này lõi đẹp vãi cả đái này đồ đồ như vẽ không biết là trùng cái gì hello vd à hello nguyễn trường phi vd sắp cút rồi ừ, mình sắp cút rồi trận này các bạn mình sắp cút rồi nhưng mà mình vẫn phải đợi một cái giao điện cơ ừ nãy giờ đúng khó quá hà lắp luôn kháng phép đi nhở kháng phép thì tí nữa mình làm một cái thú tượng hoặc là làm một cái bút rồng cũng khá là hay nhìn chắc nhà này à, vẫn đang level bảy nhưng mà bù lại con ta lông hai có khi là chém chết được con rai của mình nhá nhưng mà hy vọng á con ta lông nó đi ngu ngu ấy, nó chém qua bên này đi hoặc là con dâu y của mình gian đung ra được một cái gọi là chiêu bất tử á đấy anh em thấy không mình nói có sai đâu ê hề con ê ừ ừ may quá vẫn chết anh em ạ Chiu. ê con dâu y đúng cứu luôn đấy cơ bản là con dâu y của mình nó nó tan đung chiêu ra này hay quá trận này hay quá hợp lý đấy nhở đấy nãy giờ mình eco lên cấp là ngon rồi nhưng mà không anh em ạ mình xài hết tiền mất tiêu rồi hello núi đẹp trai của em mà hello thanh phong chín nhá ê top bảy đã lại là nước mắt máy chiếu à nhà mình muốn lấy đồ á thật mình muốn lấy đồ hơn á nhưng mà thật ra là đợi đợi nó random cũng được u uh, một cái quyền trượng và một chút random đồ ông khá là hay á mình nghĩ là được cơ bản là tầm này mình cũng chỉ dãy dãy thành ra là ra được cái gì thì mình sẽ chơi cái đấy nhá bây giờ mình sẽ hốp ra được một cái dao điện nữa là xong chín chớ bây giờ ví dụ mà lên cấp được thì kẹp cái gì vào kẹp thượng long vào hoặc là kẹp bất cứ cái gì đó liên quan được đến hệ mình nghĩ là tầm này mà nếu mà lên cấp được thì chắc là một con bàn là ngon nhất thôi nhưng mà bàn ở đâu nhỉ không biết vẫn chưa ra anh em ạ ba sojin thì nó hơi đần đấy thật mình cần một cái giao điện hoặc là cần random ra hẳn một cái gọi là đồ thủ cho con silas thì ok ui nhà này gấu ba rồi à có một nhà có thở red thì phải chắc là mình né nhà này có bạt luôn rồi nha mọi chịu có luôn cả bạt chịu ui ông này chín kim long rồi ông này dễ rồi anh em ạ ông này bách rồi ông này gấu ba thua là do chín kim long này đúng không <laughs> ông này dãy xong rồi mình cốt top bảy đáng lẽ là mình uh, ờ, dãy được top sáu nếu mà ông này chết à nhưng mà không valorant cho con này vào thì có thêm một chút thượng long soraka à? mình nghĩ là để soraka vào nhìn nó còn ngon hơn đấy đúng không ít nhiều thì nó cũng ngon hơn thôi nhá chết thì bỏ nhá tầm này bài mình cũng chả có hốp gì hơn đấy anh em ạ ê gặp này đấy mình ăn được á thật gặp nhà đấy nào gặp nhà này à gặp nhà này thì em tú thua rồi gặp nhà này cơ bản là người ta có nỏ xét á thành ra là mình thua là thua do cái nỏ xét hai nỏ xét cơ ừ một nỏ xét trên một nỏ xét dưới mà hello mai lê nhá hello em nhá mình còn không có dao điện nữa cơ ừ nhiều nhà đánh pháp sư quá dao điện là ngon rồi nhà này người ta có hai cái nỏ xét thế kinh nhất rồi luôn <laughs> em tù mú à một nhà pháp sư hai nhà pháp sư ba nhà pháp sư bốn nhà pháp sư mọi người ạ bốn nhà pháp sư thì hai nhà bảy tám một nhà một hai nhà này thì đánh mâm mâm thì không liên quan lắm nhưng mà cái thế bài của mình đầu game là cái thế pháp sư ấy, thật thành ra là không đánh không được chẳng qua là mấy ông kia ra được tướng sớm á kiểu mấy ông kia đôn cạn sáu á ra được silat hai thì mình chịu ấy nhá còn ví dụ mà người ta đôn ra được silat một á thì mình có tỷ lệ gọi là ra được silat nhiều hơn thì mình có cửa sống thôi nhưng mà không không ra top 7 đáng tính khó quá nhiều nhà đánh cùng quá tại bọn pháp sư bây giờ mình thấy nó dễ đánh quá kiểu nó chỉ cần thượng long sớm xong rồi nam mi đồn là sáu kẹt xong rồi có đồ một cái giáp lửa một cái dao điện là xong rồi nó không nhiều á nó không cần quá nhiều gọi là cái uh, tư duy á dãy không nổi top sáu luôn à hừ lobby mạnh quá anh em ạ cơ bản là mình gặp cái nhà đấy mình không có nỏ xét mình không có đồ tanh cho con silat ấy thì con măm măm nó chèn vào và con uh, con mõm ấy. thôi anh em ơi bài nói chung là rách rách được top bảy là ngon rồi với cả mình xác định trận đấy là kiểu đánh cùng với mấy nhà mà người ta đôn ra được bài ấy, thì mình đi á đánh chết ở bảy luôn mà trên ly rượu vang anh đẹp trai anh tình yêu này xa mình mình cứ tưởng là gia minh đánh bài khác cơ ủ nhưng mà cuối cùng gia minh vẫn đánh pháp sư thành ra là nhiều á ngày mà em đến đã làm cho trái tim gf <laughs> anti slide là ai đấy toàn cookie không này cookie không phải ta si lát ba lớp sáu ấy tính ra là bài khỏe phết đấy nhở ấy đồ như vậy bài như vậy mà top sáu được nhở không biết là thua ai chắc là do đồ ở ờ, không có giáp lửa nhưng mà tính ra là full hai full ba nhìn cũng ghê gớm lắm ấy chứ 39 phút hạng sáu chứng tỏ là cái lobby này về lết rất là mạnh này không biết là thua ai thôi cáp ma này cáp ma này nuôi cả ac ba cầm đồ Set ba luôn. <laughs> Full ba. Làm nóng. Cái gì đây toàn các ma mà. Người em ăn xì slide hôm qua diễn viên là chúng tôi một trận top một luôn mà. Ừ, hôm qua hôm tối, tối hôm qua em có xem có hôm em đánh thì rất tập trung còn có hôm em đánh lúc nào cũng bị mất tập trung anh có bị không ạ tất nhiên là có rồi tại vì cơ bản là nhiều lúc mà mình đánh ấy, xong rồi mình làm một cái gì đó thì thì nó sẽ là mất tập trung thôi còn lúc mà mình đánh kiểu mình chơi hạt ấy mình muốn mong muốn lên điểm ấy thì nó lại rất là kiểu nói chung là lúc mà đánh ấy không cần làm gì á ừ thì không sao cả còn ví dụ mà lúc chơi ấy mà kiểu nó cứ vừa phải nghe nhạc này hoặc là vừa lướt facebook á nhiều khi đánh nó cũng chả đều huống mấy cái tình huống nhỏ á thì nó cũng cút à tại vì mình ờ, trước đây mình cũng hay đánh xong rồi mình cũng nghe nhạc á thành ra đánh toàn toàn đi à. nhiều khi thế bài đẹp á mà mình chỉ cần mất một hai cái lợi thế nhỏ nhỏ game cho thôi là là mất luôn cái game anh ơi em vừa bị con dâu y level tám về dâu y level tám à dâu y level tám là có ấn thượng long không hay là nó tự hay là rôn chay vậy không biết là cái thượng long bây giờ còn được ông nhờ mọi người nhờ mình không lâu rồi mình không chơi ấy, nên là không biết <laughs> phải ngồi hát cho anh em mà để tối anh em ạ chiều nay thì nói chung là cái facebook nó bị gì á facebook nó bị mất thông báo ấy. thành ra là nó hơi gì gì á chắc là để tối về hát ha tối là một chút ca nhạc ha làm cái cung không nhậu làm nhặt đồ nó toàn thua nhờ thề nhặt đồ bị phế phế á toàn trinh đồ thua tranh đồ thua luôn có em bên đời bỗng vui, từng đêm anh chợt lao thức đến em nhớ đôi vai gầy nhớ tương tư này em hơi ê lại hai nước mắt à xong rồi lại bay ran xong rồi lại quay quay quay quay một hồi toàn găng kiếm giáp không đai máu không ừ. không ra được cho mình làm cái dao điện tại vì trận đấy mình cũng không có dao điện nó thành ra đép nó hơi khó thật làm một làm một game ao xin bán nhãn đi mvt à ao xin thì mình nghĩ là phải đép được cơ nói chung là muốn đánh ao xin đâu phải là muốn thì đánh được đâu nên thành ra là ví dụ mà ra được cái thế thì mình sẽ đánh nhé hello trung nguyên nhá hello anh gip mi à, anh gip mi mới like xong Z vào Huyện Long chiến tướng à? Tính ra trận trước có Huyền Long lúc đánh á, mà hình như là cũng không ai đánh thì phải. Ê, hôm nay hình như là một cái nhảy kiểu form tướng nó hơi bị xấu ấy. Nãy giờ mình để ý là đầu game toàn là ra những cái form kiểu nó không có liên quan đến nhau lắm á. Chỉ không biết là hôm nay có phải là một ngày gọi là để chơi game không? Hay là do cái nick này hôm nay nó thế đấy, kiểu vậy. voi bia đê olaf mà olaf nhưng mà đồ này đánh đấm cái gì trời đồ này thì đánh olaf kiểu gì u là trời trái tim kỵ sĩ à sức sống mới tấn công điểm yếu à trái tim kỵ sĩ à làm trận măm măm mà <laughs> nhưng măm măm đồ này à trông nó hơi gì gì á thật ra là chơi thì chơi được quyền trượng bàn tay quyền trượng bàn tay làm thêm cái quyền năng nữa đồ thì khá là ok ấy hay là làm ván nhở anh em nhở làm ván mâm mâm nhở Ê, làm ván đi cho nó hay hay nhá cho nó mới mới một tí anh em ạ đánh mấy bài cũ nhiều thì nó cũng nhàm á làm ken hai à kỹ sĩ thì có thể đánh được nhiều nhưng mà mình nghĩ là đánh mâm mâm thì nó vui hơn nhưng mà đồ của mình chưa có thì hơi khó đép một tí bán làm cho tao mâm cho nó vui nhá nói chung là mình mình thì nói chung là cứ cứ đánh lu anh em ạ xong nhặt đồ trước đã tại vì tầm này hai cái nước mắt ấy đánh win nhá chẳng hạn ví dụ mà anh em lên cấp đánh win đi xong một tí nữa còn lại toàn là kháng phép hay là dép hay là kiểu gì gì ấy là anh em đi đấy thành ra mình nghĩ là nên lấy một đồ cho năm mong trước đã nếu mà muốn kiểu đánh một bài gì đó gọi là chốt rồi á thì anh em nên gọi là kiếm cho nó một cái đồ trước thì mình nghĩ là đồ của con măm măm chắc sẽ là một cái gọi là đồ hồi phục một đồ quyền trượng với cả đồ còn lại mình nghĩ là đồ semi tanh như kiểu là quyền năng hoặc là đồ ờ, hoặc là nói chung là mình nghĩ là quyền trượng quyền năng đấy kiểu thế mấy cái đồ kiểu đánh về lâu về dài á khá là hay ui giận ra vừa rồi mà có ấy thì đẹp rồi ra vừa rồi mà có cái gì nhở kim long là bú rồi ô lát xây ra hay là tí nó đánh ấy nhờ anh em nhờ tí nó đánh à, tí nó đánh à, cái gì ta đánh xây ra nhờ nhưng mà xây ra đồ này thì hơi hơi khó pháp sư ra là cũng chả cần lắm tại vì tí nữa mình đánh bằng bọn silas với cả rai cơ chứ không có đánh bằng vờ nên là có khả năng là bán pháp sư luôn nhà này và rớt đồ đẹp thế nhở chiến lợi phẩm à không biết là có đánh vào rớt không hay là đánh cơ mình là một bài xây ra đây ngon đấy mình ghép được hai chết á ê hey, được hai chết thật nha không mà là nó hồi phục rồi anh em ạ ui nó còn chiến lợi phẩm nó thì chịu nhá nó cũng chiến lợi phẩm thì anh em trừ đi mình là tầm bốn trăm máu đi là chết rồi em nói chiến lợi phẩm á <laughs> măm măm lắp được đồ à anh à con mõm à, ý là con mõm à chơi bài khẩu pháo bé tí đi à bài đấy thật ra là chơi cũng được nhưng mà phải ra sớm á mình nghĩ là phải có form sớm á thì chơi thì nó ok còn không có form thì kiểu gì chơi cũng không được á con này hai sao à cơ bản là mình đang muốn tích tiền á thành ra lên hai nó hơi gì gì nhở có chắc là bán đi tích tiền đã hai mươi tiền trước nè một nhà đánh ấy này một nhà đánh gì nhở một nhà đánh nearly này Ê tính ra là lobby này đánh yếu nhờ luchik kiểu mỗi round mình đều đép được một đến hai chết đấy. Mình nghĩ là nhà này mình cũng sẽ đép được một chết thôi. Khá là yếu nhá, thành ra là cái việc đánh luchik của mình khá là đẹp trong trận đấu này. Ê, hợp lý nhá, nhưng mà đừng có win nhá. Ừ không win được đâu ha. Và la hút máu các thứ đi. Ê giống con Skagner này đơm hết lắm. Cơ bản là con con gì nhờ Con con Hammer này không có đam anh em ơi ba chết mà lại win được bốn chết là hỏng à con ờ, con hammer này không có đam Ê, u rép không u rép không u rép không u rép không sàm thế để thôi mua con lợn này lại cái u một cái giáp lửa không một cái giáp lửa không khá là hay nhưng mà chắc là mình lấy gậy á đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nếu mà win rồi chắc là mình lắp đồ mình đép luôn nhá ông này tính là bài ông đâu có yếu lắm đâu nhở không phải là bài ông yếu hơn mình cơ bản là mình có đấu sĩ á nhưng mà mình ba chết một win được thì nó cũng hơi gì gì á vậy thì giờ mình sẽ cho con này vào mình lắp đồ luôn em sáu trăm điểm mà vẫn chưa thách đấu nhỉ anh à nói chung là phải tối nhá tối update xong thì nó lên thách đấu cơ còn uh, trong ngày nó chưa lên được đâu con mõm là con gì á con mõm là con uh, con mõm mõm mõm là cái con uh, lilia này á uhm, một cái quyền trưởng thôi con con olaf này mình nghĩ là chắc là khỏi bắt đi tại vì cơ bản là tí nữa mình đánh bằng con này là chính nhá con olaf chẳng qua là vào cho nó kích một chút gọi là đồ long thôi để mai thì sẽ là lên là đúng rồi đấy nói chung là qua mười một giờ bốn mươi lăm tối nhá tìm bằng bàn tay rồi yêu được à <laughs> tìm bằng bàn tay à? tìm bằng thì được thật đấy nhưng mà tầm này mình nghĩ là chưa nên lắp đâu tí nữa là một đồ gọi là dấp lửa hoặc là quyền năng mí là ngon hơn tim băng kiểu về lên lết đấy thì ngon ừ win rồi cho gặp mấy cái nhà này luôn cũng được hợp lý tại vì cơ bản là win rồi thì giữ máu lại luôn á kiểu nó không cần chuỗi thua nữa thì nữa mình sẽ roll sáu kiếm măm măm hai chiếc à quên <laughs> kiếm con này hai chiếc xong rồi mình sẽ eco lại nhá một chặt ok ê đấm đau không đấm nguyên nhà không đấm nguyên nhà không hợp lý con này lại đi bảy trăm điểm có được gặp vd không có có nhá tú ơi gặp là vội luôn đấy nhưng mà mình nghĩ là tùy thời điểm kiểu trường hợp uh, như chiều chiều này nhiều người chơi này thì hên xui nhưng mà ví dụ một tối thì nhiều khi đại cao thủ ấy cao thủ cũng gặp mình này. ui rồi ôi ba pháp sư tầm mày chưa cần ngựa nhở hợp lý chứ như vậy nó lại ngon nghẻ thật như vậy nó lại ngon nghẻ đấy hay là tầm này chưa cần pháp sư nhờ pháp sư tầm này nói chung là ra chiêu được hai lần khá là hay ui xì lát hai cái đéo gì thế Ê, lại xì lát hai à xì lát hai khai sáng luôn à ở đâu nhà này nhà khác nhà này có ta lông thôi nhưng mà nhà này có khai sáng thì chắc là mình thua rồi nhưng mà nhà kia xì lát hai nhá ê cho mình đép nốt con này ui nó không được một con luôn anh em ạ hai bốn sáu chết này <laughs> hello văn đắc nhá chơi đồ long anh châu bảo đồ co là nó xét á à ừ, nói chung là có thì ngon còn không có thì mình cũng phải chịu anh em ạ tại vì cơ bản là không phải là đồ co hay không nhưng mà mình nghĩ là đánh phép thì cần đồ giảm đánh phép thôi thì cái nỏ xét thì công nhận là bọn đồ long áp xét rất dễ à, thì nó ngon nó ngon hơn là cái dao điện đấy roi mình nghĩ là ngon hơn con này nè hợp lý này xong rồi mình cứ để con olaf chết đi nhá tí nữa nó được bao nhiêu đam thì nó được bấy thì tùy <laughs> nhà nào silat hai trông đúng sợ luôn đấy này xong rồi nhà này thì úp sáu cơ xo thì nó hơi nghèo tiền nào ê có ấy nha nó xét nha được á uy lao à cho con này vào vậy sau đó chúng ta sẽ bán đi tích tiền bán con này bán con này đi bán con này đi đấy chắc là tí nữa là một cái nỏ xét xong một cái giáp lửa với cả thêm một cái bàn tay đẹp nhà tự nhiên mới thông báo anh tú ừ hôm nay facebook kiểu nó bị mất á hello vt à hello fcma gaming nhá hôm nay bị mất nhiều lắm anh em ạ thành ra là cái kênh nhỏ nhỏ nhưng mình là cút luôn kênh lớn lớn thì còn được người ta lướt lướt thấy ấy. còn kênh bé bé em tú là cút luôn này điều thế à. nay nó bị mất thông báo anh tô ạ à. này facebook nó bị mất thông báo thành ra là mấy kênh bé bé như em là là đời đi nói chứ hôm nay facebook ai cũng bị mất á kiểu hồi sáng anh dũng bị nè anh cường cũng bị nè hit cũng bị thành ra là hôm nay mà ai kiểu nhiều view ấy thì sẽ nhiều view còn những cái người mà streamer còn con như vt á thì <laughs> mất miếng cơm ha nhà này úp sáu rồi mất chích à hay á úp sáu hay á úp sáu mười tiền thì mày đi để cho vd lõi chiến lợi phẩm đi mình nghĩ là cái cái gì nhở mình nghĩ là đánh bài này cần một cái chiến lợi phẩm ấy cho con măm măm à cho con kia nó nó nó gì nhở cho cái con uh, lilia nó đỡ bị bị bị chết là được lại bầy rồng ui chiến lợi phẩm thật anh em ạ bầy rồng cùng loạn thì cũng ngon đấy nhưng mà chắc là mình à, đánh một trận măm măm nhá à một trận này nhá lên lên cấp không lên cấp nuôi cóc không cho con này với cả con này vào nuôi cóc này còn không thì mình rôn thêm một con ngựa nữa anh em ạ mình nghĩ là nên lên cấp luôn một con ngựa không cần á rôn qua nhẹ nhẹ kiếm một con nu nu thôi nhá mình nghĩ là thành công á còn không thì cứ cho con này vào tạm nữa này một con uh, nu nu thôi là ok bờ ram mà đây rồi ok đấy mình nghĩ là đánh như vậy tạm tạm trước đã này xong rồi tí nữa tính tiếp vậy thì bây giờ mình sẽ bui nó một cái nỏ xét với cả một cái gọi là quyền năng nhá uhm, bán đi này bán đi bán đi này bán đi bán bán bán này xong rồi bán con này đi không mình nghĩ là form như vậy chắc là hợp lý nhất rồi đúng không ví dụ mà lên bảy lên tám thì mình tính tiếp sau còn tầm này hiện tại định đánh như vậy đã ừ. vì đi trong đẹp trai à, có đâu vì đi xấu chặt chặt mình nghĩ là tí nữa làm cái quyền năng rất là binh ấy nhá xong rồi mình sẽ đánh bằng cái chiến lợi phẩm nó hồi phục khá là hay ui mất chiêu kìa nhưng mà chắc là vẫn win đấy con con gì nhỉ con virus này chưa có cái vùng đao á hơi cả đuối bon hợp lý Shin chứ <laughs> nhà kia tầm này xí lát hai chịu nhá uh. hợp lý đấy nhờ từ từ nhá năm kỵ sĩ tầm này thì phải bỏ pháp sư ra hoặc là bỏ con này ra nhưng mà mình nghĩ là đồ long rất là cần đấy tại vì đánh con mâm mâm này rất là cần đồ long nên là không bỏ được thì mình sẽ bỏ hai con này đi nếu mà thua thì bán nốt con này đi xong rồi tí nữa tính tiếp nhá cốc bông hay là một chút cốc nữa hay là tí nó đi chợ nhặt thêm một cái biến ngựa nữa nhở nhà này thì nói chung là con hegarin của mình cc được bốn con lận nè khá là ngon nhỉ? wow mình nghĩ là mình ăn được nhà này đấy mấy nhà virus tầm này chiếu cuồng đao đó kiểu nó không có đủ đam gọi là sốc chết con ngựa của mình đâu bây giờ chắc là mình nhặt đích quyền năng trước nhá cho nó châu châu đã anh em ạ hay là nhặt dấp lửa trước ta rất lười cho silat nhưng mà thôi chắc là lấy quyền năng hoặc là lấy nỏ xét ê nỏ xét nhở ừ mình nghĩ là nỏ xét ngon hơn đấy hợp lý hợp lý nỏ xét lấy một đồ giảm giảm kháng phép nhá với cả cơ bản là cầm nỏ xét thì con này nó hưởng được một chút đam từ cái gậy luôn khá là ngon nhưng mà đấy là chỉ là mình tính thôi có được nhặt hay không thì chưa biết gậy hai tiền nhỉ gậy hai tiền cung ba tiền đai máu ba tiền là mất luôn anh em ạ một cái vút rồng không một nhà phép ít nhà phép lắm mất cung luôn rồi à vậy thì chắc là mình còn lấy giáp lửa để nhặt thôi anh em ơi chắc là làm cái giáp lửa trước xong rồi tí nữa mình sẽ tính tiếp sau làm cái giáp lửa trước cho con à, con này đi nhở hay là cho con này ta con hecarim thì mình nghĩ là trâu ngân silat đấy tại vì tí nữa mình đánh bằng ngựa mà hmm, chắc là vẫn phải luôn ở đây thôi hay là lên cấp nhở lên cấp đánh ở bảy không đánh ở bảy thì cho con này vào nữa khá là hay chắc là cho con hecarim nhá tầm này con silat thì mình nghĩ là trâu hơn đấy tại vì tầm này cơ bản là con silat nó có nó có cái khiên á khiên được á tanh được mình nghĩ là trâu hơn con ngựa thì nữa mới ngon cơ lên cấp thì tầm này cho con này vào là binh á nhưng mà lên cấp thì đô con mom khó hơn anh em ạ nên chắc là thôi nhá <clears throat> hello anh nhé hello thanh tân nhá facebook không có thông báo luôn mà ừ hôm nay facebook nó bị mất thông báo của những người là cú bắp ấy nhà này trẻ măm măm đây ông này thiếu con pháp sư thì phải thiếu con rai à ông này bắt mâm mâm của mình để đép tạm tại vì cơ bản là chưa có rai đúng không tí ông này có rai thì mình mới lấy mâm mâm lại được ui bị con lulu biến cóc thua luôn mà không mà chiến lợi phẩm là win á nhưng mà bài mình cũng kiểu là toàn là mấy con một sao ấy thành ra là cũng không ăn được ông này đâu ông này không có chiến lợi phẩm ê nốt con này không khó khó khó khó khó khó khó khó khó khó ông này có phân biệt được mâm mâm với lilia không à cơ bản là cái con này đọc mâm mâm đi cho nó dễ nhỉ? chắc là mình eco hẳn nhá xong rồi sau ra quái mình xả tiền một lần nhiều luôn cho nó sướng anh em ạ tầm này xả được có mấy đồng mà nó hơi cùi cùi á nên chắc là để hết rau luôn để con này cạnh con này đi đấy như vậy đi chào thằng em mà hello anh thắng nhá lâu rồi lâu rồi mới thấy anh thắng vào anh thắng là cái gì mà tốt một thật kêu đúng không đã nói rồi sao lily lại kêu mâm mâm mà ok ok lilia à. nhà này chắc là thua rồi nearly ba tầm này với cả họ có dắp lửa các thứ luôn nãy giờ họ làm nóng mình nghĩ là cũng khá là nhiều rồi đấy làm nóng được bốn rau à trong khi mắc là năm đúng không ở đâu mắc là bốn họ mới làm nóng được ba rau à ê tí nữa mình mâm mâm ba làm ngăn được đấy nhá nốt con này được thì đẹp này ê được được được được được con rai đã chiêu được không con roi mày nhanh cái này lên nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ừ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp, tí nữa mình sẽ đồn nhá hôm qua còn nhớ còn nhớ đến anh luôn ta bữa này có kèo u nó không nghe mà không nó không nó không nó không khó cho con này chết luôn đi nhở tại vì cơ bản là nó cũng chả nhiều đam đâu nhưng mà cứ tích được cái nào thì hai cái đấy nhá <coughs> top tám chào đón anh à không top tám được nhưng mà cơ bản là bài này không biết là vào được top mấy thôi tại vì tí nữa mình lên ba mạnh lắm với cả các bạn là tầm này mình nghĩ là nên trả đồ cho mình đi trả cho mình một cái gậy đi thật xin một cái nỏ xét là đẹp nỏ xét nào lại chẳng phép à ê đồ xấu nhá không có nỏ xét thì hơi mệt á lilia này con này, này. mình đô một tí đấy anh em ạ roi hai cứ lên đi nhá Collab à Rồi Red 2 không cần New New Collab 2 Cứ lên đi anh em ạ Cứ lên là con gì thì lên nữa nhá Mày đi Một cái vuốt rồng luôn không anh em Vuốt rồng thì nói chung là cũng mấy nhà đánh phép ấy khá là ngon Nhưng mà Mình đang muốn đợi một cái nỏ xét hơn đấy thật còn nếu ví dụ mà vuốt rồng thì con măm măm này cũng khá là hay xong rồi tí nữa bù cho nó thêm một đồ đam nữa còn cái nước mắt còn lại mình có thể làm cái dây chuyền à không mình nghĩ là nó xét xong rồi tí nữa làm một cái huyết kiếm không cho ulap ấy nhỉ nếu mà bình thường có chiến lợi phẩm là con mam mam này sẽ là bù huyết kiếm đấy nhá nguyễn long chiến tướng đúng không tầm này cơ bản là con con lilia hai của mình á nó không gánh được thôi chứ còn tí nữa ba sao mình nghĩ là ăn được nhà này á tại vì cái huyễn long này kiểu nó không ngon lắm nhưng mà hình như là ông này đánh nhiều rồng anh em ạ bạn thân dựa hơi à năng lượng xanh khá là ngon nhá bạn thân dựa hơi à giữa hơi thì thật ra là bài mình không có nhiều máu lắm á thành ra chắc là lấy bạn thân thôi bạn thân cũng ngon anh em ạ mình siêu thích cái lõi bạn thân luôn á kiểu nó bị ờ, bị bị nó được cho cả tim á thành ra là nó ngon anh em ơi đấy như vậy này hợp lý chưa đấy chiến ngay nhưng bây giờ phải tối ưu đồ luôn không để mình xem bao nhiêu nhà phép nhá một nhà đao sáu khả năng là mình sẽ ôn in để kiếm con này ba đấy thật ra là bình thường nếu mà là một người khách chơi chắc là họ luôn ba sao dao này luôn rồi xong rồi họ sẽ hết tiền nhưng mà không cái tính mình là kiểu không bao giờ kiểu rôn như vậy được nhá kiểu mình bị quen rồi á nhưng mà <laughs> đánh cách của mình thì nó hơi mạo hiểm anh em ạ kiểu lúc nào nó cũng ít máu á thì nó hơi hơi gì gì á <laughs> chín chắc mình chưa có đồ nó cơ chưa có nỏ xét á mình nghĩ là cần nỏ xét á nên là cố gắng nhá chào hello nghĩa hoàng mâm mâm là con gì vậy vì gì à mâm mâm là cái con à, hai tiền này nè anh à, thắng lên không ta cứ lên đi nhỉ. tại vì trước sau thì tí nữa mình cũng lên cấp mà ê một con nữa nha một con nữa nha không ra chắc là mình chỉ có con này ba sao thành ra là rau sau mình sẽ ôn in nhá rau sau đi tại vì sao tại vì rau sau cũng là cái rau mà mình update được con này vào á thành ra rau sau sẽ là một rau rất là mạnh của mình luôn còn rau này thì nói chung là cứ yếu yếu thêm một tí nữa đi rau sau nhá đấy thua nốt round này đi kiếm thêm một chút tiền nè hay làm cái kháng nhở kiểu mấy nhà cc á làm cái kháng không đỡ bị ăn kháng không à quên đỡ bị ăn cc không khá là hay đấy mình thua cũng đâu thua nhiều đâu đúng không mình thua mấy con nhà mình thua bốn con chứ mấy thành ra là còn hai mươi mấy máu hai mươi lăm hai mươi lăm hai sáu à hai sáu mình nghĩ là một gương máu để bách được rồi đấy kẹp đồ long nhiều vào lily đam mới khỏe à. nhiều đồ long á nhưng mà trận này mình đánh bằng ngựa không mình nghĩ là có cái quyền trượng á thành ra đánh lì lì cũng khá là nhiều đam rồi một cái gậy con dâu y cầm mà một sự gọi là nhịn nhục khá là hay nhá mình nghĩ là ngon đấy lấy được cái gậy năm tiền là bách được nhưng mà mình nghĩ là nên lấy khăn đấy thật trận này cần khăn đấy kiểu nhà va rớt này nhà va rớt này nhà này he có rim on ủng này lôi long này ê trận này rất là cần luôn á mình nghĩ là trận này bui cho nó một cái khăn không bui khăn thì nó hơi thiếu đam bui khăn thì hơi thiếu đam nhưng mà bù lại thì nó sẽ được chơi game á kiểu gặp mấy cái nhà này nó sẽ không bị tim băng không có bị cái gì hết không có bị con uh, con kia luôn mình nghĩ là nên roll ba sao đi anh em ạ không có lì nữa đâu ra đây rồi ok vậy đã đúng không bán tạm con này đi này nếu mà ví dụ tí nữa mình lên cấp được mình kẹp thêm một con gì vào nhà này lốc luôn à random ra lốc anh em ạ nhưng mà nhà này mình nghĩ là xây ra một với cả chiếu có đồ đam ấy mình ăn được á ví dụ tí nữa mình muốn kẹp bốn đồ long vào thì phải bỏ con gì ra nhà phải bỏ pháp sư à chắc chắn là không bỏ pháp sư được rồi đúng không thành ra là nếu mà bỏ phải bỏ ngựa nhưng mình nghĩ là không cần bốn đồ long đâu á thật hay là kẹp huyễn long vào huyễn long này cũng không ngon nếu mà con ra xua thì mình kẹp vào nhá kẹp ra xua vào thì vừa có huyễn long vừa có chiến binh luôn ui trông hay ấy nhở hay là kẹp con zone nói chung là cứ phải là lên tám trước đã rồi kẹp gì thì kẹp đúng không lên tám trước phải kẹp gì thì kẹp con hiêu bui đồ gì vậy anh tú à anh tú nghĩ là một cái quyền triệu một cái nỏ xét với cả nếu mà bình thường không có chiến lợi phẩm ấy thì bui cho nó một cái huyết kiếm nữa còn không thì bây giờ bui thêm cho nó một đồ đam hoặc là bui nó cái khăn cũng được này anh tú nghĩ là nên bui đồ đam cho nó nữa đi tại vì cảm giác nó hơi đuối đuối còn không thì bui huyết kiếm nó trâu trâu cũng được ấy kiểu thế cơ bản là anh đang muốn đồ một đồ thủ cho con silat đó bàn tay luôn nhở hay là hai quyền trượng nhở mình nghĩ là một là hai quyền trượng hay là tí nữa bui một cái bút đồng cho con này luôn không nó trâu không gặp mấy nhà phép kiểu nó không chết được luôn á nó vừa có bạn thân tăng giáp nhá tăng giáp với cả tăng độ đánh vừa có cái này tăng ừ xong rồi giờ mình chỉ cần bui cái gì nó bất tử thôi là ok rồi đấy đấm nhau không vt chóc kia quá à. sao lại chóc kia vậy nghĩ à ít view quá nên là tí ủng hộ tinh thần này em tú cảm ơn anh tô nhá có đâu anh tô hôm nay nó bị mất thông báo đấy thành ra là mọi người không không không thấy thôi chứ còn ít thì mình thường vẫn ít ở à. <laughs> nhưng mà em tú cảm ơn anh tô nhá anh tô tặng nhiều tặng nhiều quá anh tô ơi anh tô ơi huyết kiếm nè huyết kiếm cung xanh bàn tay cho olap và khá là hay còn không thì mình lấy một cái diệt không một cái diệt một cái cung xanh với cả nhưng mà mình không muốn lấy đổi cho con Olap lắm con Olap đâu có đam đâu khăn à khăn quyền năng ngon nhá quyền năng khăn hoặc là thú tượng em mình nghĩ là lấy đã từ từ đã xong cái mảnh đồ này rất là ngon nè nói chứ em tú cảm ơn anh tô nhiều nhá bán con này đi này quyền năng đã này hay là thú tượng nhờ cơ bản là khăn xong rồi thú tượng cho con này trâu nè thú tượng trâu nhưng mà cần quyền năng quá anh em ạ chắc là làm cái quyền năng đi quyền năng khăn cho con này đỡ bị ăn cc này với cả nó đã là chiêu làm thêm mấy cốc nữa đấy hợp lý chưa bây giờ lên cấp kiếm thêm một con da xua nữa là binh tặng nhiều thì thôi mốt khỏi tặng à, có đâu anh tô không phải nhưng mà ý là hôm nay nó bị mất thông báo gì gì nữa thì <laughs> thôi thì nói chung là em tú cảm ơn anh tô quyền năng ngon hơn à được được được nhưng mà nhà này full hai đấy anh em ạ người ta có diệt nữa cơ ờ con he con rim của mình cc khá là tốt rồi nè nhưng mà mình sợ là sợ sẽ diệt á ui có cái diệt chắc là mình thua rồi ê tính ra là con măm măm mạnh á nhưng mà mình xếp bên này thì kiểu ăn luôn cái diệt vào đầu á đấm nó khoảng nguyên nhà luôn mà năm mươi tiền anh em ạ phun rồng hai có bạt nhà này có bảy đồng cuồng loạn sáu huyễn long năm kim long có ra xua không vậy không có ra xua đúng không <laughs> đấm ở đâu quá thôi nhá lên gấp đi một rôn đi nhầm ạ rôn là con ra xua thì bách ra xua dâu y à oh. ám long mỹ là không cần đâu thành ra là kẹp con dâu y vào có khi là ngon hơn đấy nếu mà có ra xua thì bỏ cái này đi là xong được còn ví dụ bây giờ bỏ lab đi thì kẹp được con gì ông bram mà không bram hay dna này nó như nhau mà mình nghĩ là mình ăn được nhà này đấy nhà này kiểu không có diệt đấy mình nghĩ là mình ăn được còn có diệt thì em cũng chịu á bài này có thực sự là đánh được không vậy là đánh được chẳng qua là trận này cơ bản là ấy thôi trận này cơ bản là đồ tầm mid game em cũng không có nỏ xét đấy thì đép nó hơi khó ấy chưa mạnh chưa bài van đất cũng không phải là một bài yếu nhá mình đấm được nè với cả ông vừa rồi có diệt counter mình quá thành ra là ông đấm mình một rau đau thì mình cảm giác mất nhiều máu vậy thôi chứ bài này chơi được giờ mình đâu có thua nhà nào đâu nữa đúng không mình thua mỗi cái nhà đấy thôi với cả các bạn em đánh lì ấy thì nó ít máu nhưng mà bù lại thì ờ, mình sẽ có tiền mình chủ động hơn lì lợm quá cũng không tốt à không phải không tốt nhưng mà cơ bản là cơ bản là em tú kiểu rôn nó nó đỏ hay đen thôi à nói với nhớ hôm nay mất hết thông báo của mấy ông gửi ừ. hôm nay ai cũng bị mất anh em ạ anh steel có thứ cũng bị mất hết mà mình để ý là hôm nay ai cũng bị mất á chắc là do bên facebook nó bị lỗi hay là bị gì đó thì anh em nào mà bị mất á thì có thể là bấm chấm than notify lại nhá notify chốc quá chắc giờ em chuyển sang năm năm mất à ê nhưng mà mình xếp qua bên này thì hơi hơi, hơi sợ nhá tại vì xếp bên này thì nói chung là con virus nó suy thẳng đầu á nhưng mà virus cầm đồ này à mình nghĩ là con Varus không có cái gì nhở không có cái diệt á thì hơi khó ăn mình một tí đấy tại vì con măm măm của mình có chiến lợi phẩm đấy cơ đấy anh em thấy không bài Varus đâu phải là một bài yếu đâu đúng không thành ra em tú đấm được bài Varus là anh em biết như thế nào rồi Ui, con măm măm chặt vào đất à đấm vào đất à thấy chưa thấy chưa bon chín chắc chín chắc cứ lì lì cái bật ngựa rồi auto tốt cũng không mà sao mà auto được nỏ xét giáp máu vuốt rồng mà mình nghĩ là lấy đắp máu hoặc là bút rồng thôi hoặc là lấy dây chuyền hoặc là lấy thêm cái quyền năng nữa cũng được làm bằng bi kè không hay là lấy quỷ thư hay là lấy quyền năng mình nghĩ là lấy cái bút rồng đi tại vì mấy cái nhà phép mình chưa gặp á mấy cả nhà này thì thật ra là nếu mà mình gặp lại mình có bút rồng cũng đỡ được một tí á nhưng mà mấy nhà phép đâu hết rồi nhờ à còn một nhà đây đúng ui ông này xí lát hai sớm level năm để anh em thấy không xí lát hai sớm level năm xong rồi đánh top bảy được à mình lấy cốt rồng để mình đánh với nhà đấy hy vọng là gặp đi ê gặp mà đấy được nè nhà này thì vút rồng không ngon nhà này vút rồng ê tính ra là lấy vút rồng nó không ngon lắm nhá mình nghĩ là lấy cái quyền năng ra vừa rồi ấy, nó đẹp hơn chín chắc sorakai hồi phục được này Yasu thì đẹp nhất nhưng mà không có anh em ạ con nami với con này con này mình nghĩ là mình ăn được nhà này đấy cho này đi hợp lý chưa anh vẫn có thông báo lại vậy á phải không vậy phải không vậy anh tô hợp lý không nhưng mà em hỏi thật tại vì các bạn là hôm nay thì nói chung là thông báo của mấy cái người livestream em hay hay follow á thì cũng mất Ê, ăn được nhà này nhá lấy cái bút đồng đánh đúng với cái nhà này luôn nhá xong rồi top bốn nhá ai bảo không chơi được nào ai bảo không chơi được nào <laughs> Ê, John Soraka và hồi phục quả rìa rìa hay chưa? Trận này mà không có cái ông kia đột biến là mình tốt cao rồi ấy chứ, nhưng mà ông đột biến quá thành ra là mình Zone hai à, Zone hai thì thật ra là thay vào không ngon. Con ra xua cơ bản nó nó CC á thì mình thích hơn. Còn con Zone nó cũng chả làm gì cả. Không có thì thôi nhá, mình cứ để như vậy thôi. luôn mà được cái lốc này. Thì bây giờ mình sẽ xếp cái nhà nào mà mình có thể ăn được á. được chưa bứng chưa ừ vẫn có thông báo à thật á chị ơi vậy thì chắc là do cái bếp em nó bị xì đá ông give mi like xong ọp hai tiếng rồi mới có thông báo thì chịu vậy à nói chung là em tú không biết á nhà này mình gặp cái tim băng thấy chưa anh em thấy con da xua khó chịu không mặc dù nó một sao nó không có cần cầm đồ gì cả xong rồi mình thua luôn ừ xong rồi mình hao tốt luôn à chiến lợi phẩm rồi là win rồi ê thua nhẹo thua nhẹo thua nhẹo thua nhẹo ê vẫn top ấy nha vẫn còn một máu nha nhà này đi nha gặp ông này nhiều quá gặp nhà khác được thì đẹp hơn vút bẫy à vút bẫy dãy được ấy dãy được ấy dãy được ấy anh em yên tâm vút bẫy mình dãy được số hai luôn anh em ạ. May đấy. Tính ra số hai thì càng tốt, rao sau họ đẩy mình dùng mình một nhà xong rồi mình đấm chết nhà này nữa là đẹp nhở. Rao sau mình gặp nhà này đi, xong rồi nhà này gặp nhà này, đấm chết nhà này, xong rồi mình sẽ đấm nhà này gần chết. Sau đó mình sẽ gặp bóng nhà này và nhà này gặp nhà này, đấm nhà này chết thì mình sẽ được top hai Chín chắc. Nico. Tầm mày luôn rồi rồi con dâu y hai thì bài mình dẫy được hết thật. Dâu y hai nhá. Nhưng mà phải là dâu y hai phải là dâu y hai ra xua anivia không cần gặp nhà nào đấy gặp nhà này à gặp này tính ra là cc ngon á bạt là bạt ngon hơn đấy anh em ạ hợp lý hợp lý ê từ từ nhá chưa biết được đâu cái nhà này mình ăn được đấy anh em nhà đấy mình ăn được đấy anh em nhìn nè nhưng mà để như vậy nó bắn thẳng vào đầu à để như vậy nó bắn vào thẳng vào đầu con măm măm thì hơi khó nhở nhưng mà con con rim của mình cc tốt nhưng mà con bạc của người ta cc cũng tốt anh em ê zoe lại là cứu một pha nữa chăng đập chiến lợi phẩm đi không chiến lợi phẩm thì khó rồi anh em ơi mình nghĩ là phải chiến lợi phẩm được cơ với win hết đam rồi à người ta có nói tên bạc ấy mạnh quá nhở tính ra là bài người ta không mạnh á lõi người ta không mạnh á chứ còn bài mình ăn được á đúng không thấy chưa đau đấy mà mình ăn được thì đau sau mình gặp cái nhà này nè sau rồi mình đép được ít ít là mình top hai rồi Con xảy ra này bắn thẳng vào đầu con măm măm ấy mình nghĩ là do xếp con măm măm lỗi ấy nên gọi là xếp con măm măm không bị ăn đam trước thì chắc là win được nhưng mà thôi nhá cái bài rách rách như vậy mình nghĩ là top ba nó cũng gì về này nọ nhá nó cũng đỡ đỡ à top bốn à chơi thử một lần cho nó biết anh em ạ tính ra là cái lõi này mình chưa chơi bao giờ à quên cái bài này mình chưa chơi bao giờ chơi thử một lần cho nó biết xem nó sức mạnh nó đến đâu em đi vào sâu tễm anh vừa giờ mới để ý mấy ông gf like không có thông báo có mỗi video ảo nhờ ớ à, sao ảo nhờ thì nói chung là trong trong trong cái thông báo của em thì cũng không có ai cả thì không biết là nó bị cái gì nhưng mà anh tôi lại nhận được thông báo của em mà khá là hay còn em thì không nhận được của ai luôn á nhưng mình nghĩ là sếp nếu mà sếp con mâm à, con lilia né được con xây ra trước ấy thì chắc là ăn được ấy tại vì con con lilia của mình nó cơ bản là nó chưa có tích cực số luôn á, thành ra nó yếu quá, yếu xỉu à trừ vì đi ra ai cũng có thông báo à vậy á chết cơm à cái bếp của mình nó bị cái gì rồi anh em ạ mình phải lấy được cung á đấy là mình chưa lấy được cung nhận nào dạo này tranh đồ nó bị phèn phèn đấy nhở chiều nay em chè like sập tận hai lần luôn mà ừ, chiều nay mình cũng xem chè thì hình như là chè bị mất mạng hay là bị cái gì á mình không biết đó. tính ra là cái trận đấy đang gọi là kim long luôn đúng không nhưng mà trừ vt ra ai có thông báo mà nghe đần á nghe chú bé đần á he đai máu nha nhà được mỗi thông báo anh cường còn lại mất hết à chắc là cây anh cường xịn á vừa la nữa này <laughs> lại là thượng long và những cái gọi là ao top à viễn long này à. thôi chắc là lá hết game rồi tối lai lại anh em ơi chiều nó mới thông báo ấy cũng chẳng có ai xem ấy nó hơi bị hưu quạnh nhở với cả chiều nó không có nhiệt nó không có năng nổ như buổi tối được ấy nên chắc là để để sức tối quẩy ha <laughs> để sức tối ha <laughs> cái thế trận này là cái thế gọi là cái trận cái đây là cái thế gọi là vào top anh em ạ đây là cái thế bài vào top tại vì mình ra được ba astro và có cho mình là nami sớm thì đây là một cái thế bài chắc chắn vào top rồi anh em yên tâm nhá mai làm tí chơi game chung không mà ok anh tô ơi được nhá năng nổ ừ, mình nghĩ là để tối đi tại vì tối thì mình like nó sung sức hơn á với cả cơ bản tầm này mất thông báo của mọi người chắc cũng không để ý á thật ra lắm tú like vẫn được nhưng mà kiểu nó không có bùng lộ thôi <sighs> kiểu người nói qua nói lại nó ít nhiều nó cũng vui hơn anh em ạ Em mình tích được mười tiền nhá hợp lý thế new new à new new cũng ngon nhở new new này mình nghĩ là đép được cái chứ ngon chết luôn đấy nhỏ và có võ túi đồ u urf túi đồ đi không phải là một cái chơi hệ chết à sợ chết anh em ạ à. chín chắc chín chắc này vào tốt rồi anh em ơi nhưng mà chắc là mình chưa biến pháp sư vội đâu tầm này biến pháp sư cho con này nó cũng chả giải quyết gì á thành ra là cứ từ từ ấy nhá cứ chậm chậm chạp chạp thôi nếu mà lên cấp thì kẹp cho mình là một đống con này vào sau đó sẽ cho nó cầm mấy biến hấp sư khá là hay nhưng mà không để mình check xem đã ông thoáng đánh lu này nhà này cũng khá là yếu này nhà này đánh pháp sư này nhà này thuật sĩ đánh pháp sư này nhà này chưa biết này nhà này pháo này nhà này trí tuệ này tính ra là lobby cũng khá là mạnh ấy lobby mình thấy cũng khá là mạnh nhá ngủ một giấc đi tối lai là hợp lý luôn anh kiệt thôi. gặp nhà này lại mình win là nếu mà win thì chắc là ra sau mình úp luôn nhở mình bán đi một con mình úp cấp nhá úp cấp mình kiếm silat hoặc là roi á, hoặc là kiếm cho mình là một con măm măm sớm cũng khá là hay lên cấp đi đấm nó hiếu đi đỏ anh ở à, ok phương anh ơi không có tí đá vào làm sao mà nổ được à đá nữa à lại đá à ê không nói ông này đép con nào nha hợp lý tối tầm mấy giờ like để để biết là coi anh à chắc là tầm uh, tối à mình nghĩ là tầm tám giờ á tám giờ mình like á uhm hóa hình không một chút hóa hình không sờ quên biến pháp sư thì sao anh em nhở thật ra là mình đang muốn biến pháp sư cho con này hơn này thì nó đẹp hơn xong một tí nữa mình sẽ làm một cái giáp lửa đấy anh em ạ đấy tí nữa làm cái biến giáp lửa nữa à quên cái giáp lửa ấy. cái gì nu hai lâu lắm rồi về đi lại mấy con dưới à khó đâu có nhiều lúc á ui nhà này quyền trượng cho con gì nhở quyền trượng cho con uh, cho con nearly nó có được tăng cái gì không ta nhưng mà mình nghĩ là bài mình có hai sao chắc là mình win được đấy mãi mới có một trận gọi là đánh kiểu sướng sướng một tí đấy anh em ạ còn lại bình thường toàn win trích à lung trích thôi hóa hình không một chút hóa hình không anh em không thật ra mình nghĩ là để con kia lại ngon hơn đấy con lợn đấy kiểu kẹp con lợn vào mình nghĩ là ngon hơn đấy thật uh, con này pháp sư luôn nè đây 20 tiền đi 20 <laughs> tiền thì sao 20 tiền thì sao nhở hay là kẹp zone vào lấy một chút nổ nổ nổ nổ cũng khá là hay nhưng mà mình không muốn đánh vội lắm á thật mặc dù nếu mà muốn đánh win thì có thể là kẹp nổ nổ vào nổ nổ hoặc là còn lại thôi chắc là cứ từ từ đi bạn mình tí cũng chả win dài được đâu nên là cứ từ từ chậm chạp thôi từ tốn thôi đấy may thế mình mỗi cấp là mình thua đấy tối ở đây là một giờ có ba hôm ba giờ á một giờ ba giờ cái gì đó new new hai thì chịu nhá mình sẽ được lấy đồ trước thì hy vọng là mình sẽ lấy được một cái giáp ba tiền hai tiền gì đó nhà này lấy thông thoáng mà vẫn win à ác nhở ông đấm ông nào xuống luôn mà vậy thì mình xin ui con lát cầm găng không ngon lắm kim long kim long một cái nước mắt cũng khá là ngon nhá ông này lấy giáp lửa trước mà vậy thì mình sẽ xin một cái cung hoặc là một cái nước mắt tức là mình lấy nước mắt đi tại vì tí nữa nhiều khi xô zin hoặc là dao điện đều ngon cả được cái dép thì ngon nhất nhưng mà ông kia lấy mất rồi ông này chắc là lắp dép bằng giáp lửa trước anh em ạ khá là hợp lý dậy thôi đợi tí đi à đợi đợi đợi đợi gì đấy anh tố đợi gì đấy u uh, sờ quên nữa nè thôi chắc là mình cứ lên cấp nhá Ê, như vậy vào là năm pháp sư là khá là hay nhưng mà con đi cầm pháp sư mình nghĩ là cũng chả làm gì đâu nhưng mà cứ cho đi nhá tét tét tét té rét tét té hello dũng đỗ nhá tét tét tét tét té té rét tét té té té mình nghĩ là hai mươi tiền rất là giàu rồi ấy thành ra là cứ tà tà thôi đúng không trận này có khả năng nếu mà xanh xanh tầm mid game mình đôn ra được hai sao sớm ấy mình sẽ đánh ao xin luôn hoặc đánh xôn ừ, làm con xôn đi sáng nay thì uh, trên cái bếp mình mới có cái clip xôn nổi lên á thì chắc là mình sẽ chia anh em một bài xôn nhá ui không trưởng đủ đam con kia rồi ba xét win hai rau đầu thua hai rau sau mưa quá chắc đi ra quán ăn bát mì cay à nãy em muốn tính đi ăn bát mì cay ấy chứ kiểu lâu lâu em muốn thèm thật công nhận là ăn mì cay nó dễ bị cuốn ấy. em dễ bị cuốn lắm không nở ra được một con vờ hoặc là một con nami à. con này khá là ngon mình nghĩ là mình cần thua rau này á nên chắc là mình sẽ tích tiền nhá không phải tích tiền nhưng mình muốn thua á kiểu tại vì lưu lại rồi mình muốn lưu hẳn luôn thì có thể là cái lưu ba lưu bốn thì cũng được nhà này bắt đầu đánh chó điên lại rồi đấy gặp nhà này đi <laughs> ông úp sáu luôn anh em ạ gặp nhà này à nhà này mình nghĩ là mình thua ấy nên chắc là cái lắp đồ cho con này đi tại vì cơ bản là nhà này con diana dí mặt vào mấy con co của mình á với cả người ta cũng có vô cực với cả có một cái gọi là bang hội rồi hợp lý này thua nhưng mà mình đép được một chết đúng không hai chết đâu hai chết đi hai chết không ui win luôn à <laughs> hai chết không ai da ai da lại là một rau gọi là ấy à một rau gọi là win win ấy à xì lét anh em ơi đây là con xì lét anh em ơi hợp lý thế vậy thì mình sẽ bán hai con này đi thích tiền nhá cái gì sao mi con điện hai con này hai rồi mi đỏ đấy cái mì đỏ anh em ạ thì ăn mì cay không anh tú ra gọi bát cấp bảy à cấp bảy em tú chịu ấy tính ra là bình thường em tú chỉ ăn được cấp hai cấp ba thôi anh em ạ cấp hai thôi với cả tùy quán ấy, kiểu có quán cay có quán không cay á thì mình hay ui tưởng xèng nữa là bảy hấp sư sớm ấy chứ nhưng mà hai cái nước mắt này thì nó hơi dư nhá mình cần hai nước mắt hai gậy à nói chung là mảnh đồ thì mình nghĩ là ngon tại vì nếu mà tí nữa đẹp nhất á thì mình sẽ hướng đến một cái kiếm súng này một cái dao điện này một cái sojin còn tầm này nếu ở lắp vội thì chắc là lắp được mấy quyền trượng trước phải là quyền trượng để mà đép á. win rồi đúng không rao sau lên cấp kiếm cho mình là một con hammer à trận này có khả năng mình đánh xôn đấy anh em ạ đồ chắc là hết rau mình lắp nhá nhà này úp bảy á ông này bị khùng của anh em tầm này úp bảy ạ sozin hai nghìn triệu mà chắc là mình đợi với kiếm súng ấy nha em ạ nếu mà muốn đánh xôn nhưng mà mấy ông này công nhận là chơi game không biết là có hiệu quả không nhưng mà mình thấy đánh như vậy nó cứ bị vội quá ý là không biết là để làm gì nhưng mà đấy là cách chơi của người ta thôi hai hai hai đép được mình nghĩ là gặp nhà level bảy mình đép được hai chết là thành công rồi với cả mình chưa lắp đồ được á bảy xong rồi không có tiền rôn ừ đúng là cái lõi lõi súng vội thật nhưng mà sao không phải là cứ từ từ nhỉ lên bảy để kèm một con thờ red thôi hả hiệu triệu pháp sư với cả phước lành à hiệu triệu pháp sư với cả phước lành à nếu mà phước lành thì không cần kiếm súng khá là ngon hiệu triệu pháp sư mình nghĩ là tầm này không cần đâu còn đổi lõi thì ví dụ ra được cái gì ngon đâu chả ngon lắm anh em ạ mình nghĩ là lấy phước lành đi lên cấp thì cho được con gì vào ám long bí ẩn ám long có con này này chắc là một cái quyển trượng hồi chắc là cho con rai hay là con này nhỉ rai đi tí nữa làm thêm một cái ấy nữa anh em ạ tí nữa làm thêm một cái tí lấy thêm một cái gì nhở lấy thêm một cái dao điện nữa mình nghĩ là tầm này cần một cái dao điện nữa đợi trời mát đi ăn mì cay đi anh tú em sắp định ăn nè à? em sắp định ăn nè à? nhưng mà nhưng mà gần chỗ anh không có anh phải đi xa mới có cơ nhà này sức sống mới à trường gần chết rồi lại sức sống mới à nam mi sojin các thứ luôn nè vậy chắc là trận này mình sẽ không hướng không thật ra là có mặc dù là biết là có cái cái gì nhở phước lành rồi nhưng mà mình nghĩ là vẫn cần một cái kiếm súng á kiểu để nó hồi phục cho mấy con tanh ấy khá là ngon lại là cái ông này trận trước đôn kẹn sáu đúng không xong rồi trận này lại đôn kẹn sáu cái ông này là cái ông trận trước là silat hai sớm level năm xong rồi trận này đôn kẹn sáu có xôn à ông này mà có cái xẻng nữa thì thôi nhá tầm này ông này có cái xẻng nữa thì thôi đấy ba miêu anh đi ăn lẩu cái đói quá rồi à? ok anh tôi chúc anh tôi ăn ăn ngon miệng nha chắc là mình sẽ lấy một cái ờ, gì nhở dắt lửa trước đi xong rồi đồ còn lại thì nó mình xử lý sau tại vì cơ bản là nước mắt với cả gậy ấy, mình nghĩ là xử lý được nhiều đồ lắm kiểu ví dụ mà không có dao điện ấy, thì mình có nỏ xét cũng khá là hay đánh với đánh tới đánh lui tí có nhà cầm hiệu triệu pháp sư vác con nuôi ba đấm vào mặt à đấm vào mặt à không sợ anh em ơi chỉ sợ là họ không có dâu y ba chứ còn dâu y ba thì mình không sợ đâu ừ trận nào cũng ba bốn nhà pháp sư em mới lên này ao thủ giờ tụt mất rồi nè không muốn chơi nữa ừ giờ nhiều nhà đánh pháp sư quá mấy con xây da này nhà này lấy mất cái giáp lửa của mình rồi có cái cung nữa đúng không nhưng mà chắc là mình sẽ vẫn ưu tiên một cái ấy trước anh em ạ một cái giáp lửa trước nhé anh đi vào sâu tìm em nhà này mất trích rồi này nhưng mà nhà này bỏ mâm mâm ra luôn à bỏ mâm mâm ra đúng không ba pháp sư à nghĩ là win rồi thì mình đánh ấy lại thôi hợp lý đấy nhở mà mình hiện tại chưa có con ấy anh em ạ hiện tại thì mình chưa có con gì nhở hiện tại thì mình chưa có con uh, con gì ta hay hammeringer lại chó đỏ chưa hello lê sĩ thành nhá chưa biết là đỏ ở đâu đấy khi nào mà tự ra được xí lát hai với đỏ anh em ơi nhưng mà vdt cần một con gọi là mắm mắm ông này thông thoáng level bảy năm mươi tiền à nhưng mà mình nghĩ là ông này lên được một hai phát rồi á on này con này chắc là vẫn phải giữ lại đúng không tí nữa đẹp nhất là cái lõi cuối ấy, ra được cho mình một cái gì nhở thông thoáng à quên ra được cái gì nhở tí lõi cuối của mình đã được cái khai sáng là đẹp nhất <laughs> khai sáng là bú luôn nhà này vẫn đang lì lên bảy à lên tám à thật ra là luôn bảy rồi nhưng mà chưa ra gì ông này khó cho mình là hai cái bang hội bốn bang hội ba kim long à gặp nhà mình lại đấm cho nguyên nhà đấy Ê, cái meta này nhá đúng kiểu ông nào mà ra pháp sư sớm á đúng kiểu đẩy máu đau luôn á đây là bài mình còn kiểu không ra nhá bài mình kiểu tự ra nó thì thôi chết chết nhưng mà bây giờ mình sẽ không có hay mơ ấy chứ kiểu lên cấp cao rồi với cả người ta bắt nhiều á ba con hay mơ này nhà này có ra xua ba hay mơ nhà này không có hay mơ bốn hay mơ bốn với cả ba là bảy con hay mơ bảy con hay mơ anh em ạ cung nào cung nào cung lại nước mắt à ờ với zin vậy làm cái lên con này hai không đấy không lên à không lên thôi thế là vẫn phải lì hết rau với lên cấp rồi anh em ạ rau này lên nó thọt lắm rau này lên kiểu không có tiền đôn em quên mất anh em ạ nhiều khi rau sau khuyến mãi kinh nghiệm thì sao nhở hơi fail một chút trong rau đấu này Nhà này có anh Sol, mình xếp bo bo thì mà lại cút rồi đấy. Nhà lên tám rồi ấy hả? Hay ông này đánh đúng kiểu khó chịu luôn á, mỗi cái dao mà mình gặp mình á đều là những cái dao update của ông đấy á. Đánh kiểu đúng đúng kiểu cao tơ mình luôn á. Ờ, nhưng mà bài mình không làm gì được, bài mình lên cấp dao này nó bị thọt á. Ông này còn vút rồng nữa cơ. Ê, đép đồng mốt hai chết không? Hai hai hai hai. Ok. giờ chưa măm măm thì lấy thì thì lấy ỏn tí tí chơi rồng ngon hơn mà lấy ỏn á ừ, nói chung là tí khi nào ra rồng thì mình lấy ỏn sao nhá ừ. không phải lên tám không có tiền luôn anh em ơi chơi đúng kiểu <laughs> bùm ê lấy cái này thì nói chung là không cần giao điện nữa đúng không khá là hay á mình nghĩ là cần á u lên này cặp này hai nữa thì thôi đấy binh á Ui, trận này đúng là bài xây da ê có soraka ngon đó anh em ạ nhưng mà mình cần thêm hai sao một tí nữa là đẹp mình nghĩ trận này không nuôi mâm mâm nữa không nghĩ là cho lên tanh phụ đi cơ bản là con này một sao nó không tanh nổi anh em ạ tí làm mấy cốc nữa không tí làm mấy cốc nữa không nhà này nam ba này ông này chuyên gia luôn sáu bảy nhá nhưng mà ông này có dắt chết à ngon đấy hát đi anh tú à để tối anh em ơi để tối anh em ơi lõi ba lấy dao điện phèn thế à cơ bản là bài này nhất định là phải cần dao điện á thành ra là bây giờ mình đổi lõi nó cũng hên xui lắm anh pháp sư chắc chắn là cần dao điện rồi tí nữa đồ này thừa mình làm một cái ờ, tí nữa mình làm một cái ờ, kiếm súng hoặc là một cái gì đó cũng được mà làm thêm sojin cho con kia cũng khá là hay á hoặc là tí nữa làm thêm cái biến thấp sư nữa bỏ bớt tướng ra cũng khá là ngon nè chứ bây giờ lõi cuối của mình thì đổi thì thật ra là đổi được nhưng mà không mình nghĩ là không có lõi gì ngon lắm á có cái khai sáng thì ngon nhưng mà đổi ví dụ nó không ra thì mình cũng đi à không mâm mâm trận này rồi ê xong rồi đấy xong rồi đấy hợp lý hợp lý hợp lý trận này lo được lên được Silat hai là mình nghĩ là một cái màu hồng rồi đấy một cái màu hồng cho mình rồi đấy thứ chúng tôi cần bây giờ là một con kia hai nữa anh em ạ mình nghĩ là bây giờ thứ mình cần là một con gọi là rai hai nữa chắc là mình sẽ bui kiếm súng hoặc là bui đồ tanh cho con ờ, Silat đi nhở không nhưng mình nghĩ là nên bui kiếm súng trước xong rồi tí nữa mình sẽ kiếm một cái sojin cho con dâu y và cái đồ cuối mình sẽ kiếm một cái thú tượng cho con Silat nữa là binh như lào đánh nó phải chuẩn anh em ạ cơ bản là mấy ông kia rôn sáu trước thì mình mình mình mình, mình chịu thôi ê ông này đánh chít ba à hợp lý ê, con dâu y ở chợ cầm kiếm không hợp lý nhở dâu y hoặc roi cầm kiếm đi một trong hai con đều được ừ con nào cũng được anh em ạ mình cần á rất cần luôn để gọi là bách ấy hoặc là có một con bạt đi một con bạt đi cũng được ui soraka cầm kiếm lấy được con này ngon quá sodaka cầm kiếm mà Ê, lấy được con này đúng ngon á chín chắc chín chắc chín chắc chín chắc hợp lý nha nếu mà lấy được thì mình bỏ được con này ra tí nữa mình kẹp thêm một con bạt nữa là tầm này siêu lực luôn siêu lực lượng luôn nhưng con bạt ở đâu thì chưa biết anh em ạ cần một con bạt á nay không có âm nhạc phục vụ video nữa là anh tú à chắc là tối khang ạ tầm này chiều nó hơi gì gì á một con thầu red thay vào để kéo hai lần cũng khá là ngon đấy nhưng mình nghĩ là nên roll tiếp đi anh em à, ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp ê nhưng mà cho soraka ngon hơn chúng ta soraka hồi phục hai phát à khá là hay soraka hồi phục hai phát cũng khá là hay nhở anh em nhở hay là tí nữa cho soraka nhở nhưng mà thật ra là soraka nó chỉ được ấy thôi anh em ơi nó chỉ được hồi máu thôi chứ nó không hồi máu cho bét đâu chết rồi tông ở đây à <laughs> ê nên một con sipen này vẫn giết được nhưng mà nó không hút con rai của mình là ngon rồi anh em ạ mình đem một con rai trận này cơ mình chỉ sợ urf ấy mình thua á nhưng mà không mình còn nhiều chết như vậy chắc là lo được nhưng mà không có con hammer cc nhá nhà bảy pháp sư kinh quá anh em ạ được được được được được được được được được được được được solaka ngon hơn chín chắc chín chắc chín chắc chín chắc chín chắc chín chắc được mình sẽ tin anh em một lần chun lá kenamane kenakana chun lá hợp lý là anh tú chơi game chó đỏ thế rồi bát hồi mana ngon hơn chứ à, tất nhiên là con bát ngon hơn rồi nhưng mà bây giờ em cũng chưa có con bát á nếu con bát thì ngon con bát chắc chắn là ngon nhất rồi tại vì đánh pháp sư thì lúc nào là gần bát đúng không nhưng mà dùng con dâu y hai ngon quá dâu y hai tí mình đánh con dâu y cũng được đấy chứ chín chắc chín chắc chín chắc thôi ego lên cấp rồi nhở mãi mới được một trận gọi là đánh sướng anh em ạ ui nước mắt nữa à, reo điện nữa này cốc nữa này reo điện reo điện quỷ thư à thông đạo à thông đạo thông đạo quyền trượng quyền trượng cho con này nữa à khá là ngon nhưng mình nghĩ là lấy kiếm súng đi u uh, nico và một cái so một cái cờ phép à nico nhưng mà cơ bản là mình có này hai rồi cũng chả cần nico lắm thật ui ngon thế ê siêu ngon luôn nhá cái tên này siêu ngon luôn nè hợp lý thế ê, binh luôn đấy tên này là đồ binh luôn đấy mình tính đã nhá một cái sojin với cả một cái phép hoặc là một cái kiếm súng với cả Ui, mình nghĩ là dâu y hai rồi thì nên gọi là bui đồ nó đi sojin cho nó nữa còn không thì kiếm súng cho con rai với cả bàn tay cho con dâu y cũng ngon tại vì cơ bản là con rai nó hồi phục được cho bọn tanh ấy khá là hợp lý không mình sẽ bùi đồ gọi là full đam đi mình nghĩ là có phước lành rồi á con xí của mình mỹ là đủ trâu đủ trâu để trì đúng không mình ăn thường một con on đúng không kiểu chưa có slot gì thay nó cả nếu mà đẹp nhất thì ra được con bàn còn không thì tí nữa mình kẹp con lulu tạm cũng được nhá kẹp con lulu thì lấy một chút bí ẩn thôi solaka hồi nãy giờ bao nhiêu máu rồi chứ đùa đâu thấy chưa cứ đôn cạn sáu cạn bảy không rồi chỉ đánh được top top này thôi anh em ơi trận trước top năm đúng không trận này chắc được top bốn đánh kiểu đúng kiểu chỉ gọi là đợi đợi người khác giết dùm á kiểu đánh như vậy nó không có đột biến được nhưng mà được cái là đánh như vậy nó sẽ không bị top tám còn đánh kiểu như mình nó dễ bị top tám hơn đấy thì nói chung là mỗi cái nó có một trường hợp khác nhau còn ông này trận này đã được con rồng cứu này đúng không hai nhà có sodaka thành ra mình nghĩ là để co ở giữa là đẹp đúng không để co ở giữa là đẹp nhé để co ở giữa là được tầm này là ao xin thẳng tiến thôi à <laughs> từ từ ấy, anh em ạ chưa giết được từ từ đã soraka đã chiêu đi em ơi ui con hami búp nhiều chưa hợp lý thế đấy đánh bằng dâu y khó chịu nhá ra chiêu nhiều là được còn lại đam mình nghĩ là vẫn là con rai thôi đúng không tại vì cơ bản là bảy pháp sư mình nghĩ là cũng nhiều đam rồi á chiu chiu bon nhà rồng kia thua này thành ra là người ta không có chích á mình đưa ông kia lên chín ê anh em tin tí nữa ông đấy lên chín ấy xong rồi gặp mình không anh em tin không kiểu gì ông lên chín ông cũng gặp mình nhưng mà xem có sodaka rồi chơi sojin ngon à chơi sojin ngon là sao alcin hay là sojin măm măm bà này. Ikea này ta lông cảm giác lửa này đang đợi ta lông hai thay vào thôi đúng không mình nghĩ là xếp tách tách ra đi ví dụ mà bị chiếu chỉ chiếu một hai con thôi hello chí hào nhá con này được ui hút khôn đấy con đồng này hút khô nhất là mình thua á kiểu nó hút thẳng con rai luôn con rai của mình là con ghê đam mà nó hút như vậy ui pha bất tử hay này nhưng mà mình hết đam rồi anh em ạ mặc dù là bất tử hay nhưng mà mình hết đam rồi ê hết đam đâu <laughs> khó chịu thật thấy chưa khó chịu chưa nãy anh vân vân cây kiếm súng với soji nè à à à cơ bản là con dâu y hai thì anh bui sojin thôi còn ví dụ dâu y dâu y một thì anh chắc là vẫn bui kiếm súng á ui con bạt kìa anh em ơi bạt này bạc này bạt xong một tí nữa mình kiếm được con bạc mới mình đổi đồ thủ luôn là đẹp giáp lửa nữa không cần lấy con bạc nhá tầm này con bạc vào trước thay con on này đã xong rồi tí nữa mình sẽ kiếm thêm một con uh, kiếm thêm một con gì năm tiền bất cứ đi là đẹp vậy này đấy hợp lý chưa thì nó kẹp ẩn nữa cũng được con bạc rồi thì không phải còn để con nami ở kia nữa đúng không bình thường con lulu ở đứng giữa cơ thì nó bốc tốc cơ nhưng mà trận này thì mình không có lulu đồng này hai à nhà này có lốc ở trên à nhà này lốc được mình đúng không lốc được con silat thì mình nghĩ là không không không ăn thua lắm thật ra nhà này mình nghĩ là lốc gì người ta cũng thua thôi tại vì bài mình cơ bản là lực hơn hẳn đấy lực hơn nhiều luôn á thật biết là lốc được ấy ừ nhưng mà kiểu bài mình có mấy con năm tiền á sau rồi còn có dâu y e hai đấy cơ mình còn đánh bằng đam quyền trượng ấy thành ra là về lết nó càng mạnh hơn đấy đánh tầm này năm chấm vẫn chưa lên tám nhá thành ra là đánh kiểu này chỉ mình nghĩ là top bốn là đẹp thôi không top cao hơn được trừ khi gọi là chơi một mình ấy rôn sớm ra được sớm thì lên cấp được thì ngon còn không đánh kiểu này đánh top bốn thôi giờ chờ người khác chết thôi nhưng mà mình nghĩ là tí nữa ông ấy chết đi là mình đô được nabi ba á ba mình nghĩ là lên được thì cứ lên nhá mặc dù là không cần lắm nhưng mà không ai chơi ấy, thì tí nữa lên được cứ lên đi chả mất mát gì anh em ạ tại vì tí nữa ông ấy kiểu gì cũng chết thôi còn thậm chí là ông ấy không chết ấy mình vẫn rôn được tại vì mình sẽ để thượng long đến cuối mà đúng không gặp bài này à gặp này thì mình nghĩ là kiểu gì mình cũng ăn rồi thì mình né ấy thôi mình né cái gì nhở mình né thờ red thôi nhưng mà lại đảo hụt rồi ờ. xong rồi nó kéo ê nó không kéo ăn rai nhá nhưng mà xếp như vậy nó trông nó hơi cá đần mình tính ném thờ red á, mình tính đổi con bạt qua tại vì con bạt của mình mình nghĩ là ra chiêu được một lần là nó ok ấy. ừ nhưng mà không cái tay em tú nó hơi xì đá xong rồi thua luôn anh em ạ xếp một pha lỗi thua luôn à Ê, cái ờ, gì nhở cái cái cái cái phước lành á ừ ngon á phước lành kinh nhở top bốn này nè hi hi nhà này có ao xin à có ao xin thì chưa biết được nhá ao xin kiểu tí nó đái được chết bọn, bọn sau của mình á đao sau mình sẽ lên cấp mình đôn con abi ba trước xong rồi mình sẽ bỏ thượng long đi mình kẹp on ủng vào lấy cc à đẹp nhưng mà mai thua tí à, thua thật đấy chứ tại vì xếp lỗi quá để bị kéo các thứ các thứ Ui, dây chuyền nữa à Ui, dây chuyền tháo đồ nữa à ui ôi Yasuo luôn này giờ với đây là con Hammer à Ryan này, Ryan này. Nami này, tầm máy luôn Ryan ba không? Không cần. Đây rồi. Hết đào nhá anh em nhá. Hết đào mình thay luôn. Tầm máy chắc là con này không cần nữa này, bỏ đi này đây chuyển đất con này này ao xin với cả gia su à gia su hai ra là xài được ao xin cầm biến pháp sư sojin với cả làm thêm một cái gọi là quyền trượng nữa không có vít phép đi quyền trượng nghĩ là cho con này hoặc là cho nami cũng được nhà này bạt hai à mình rất là thua rau này á ơi cái đó đi à điền là vì thế yếu cái này như vậy soraka bỏ đi Nam Mi thật ra là mình đang muốn gọi là giữ lại để roll ba sao thành ra là bỏ cái này đi cho con này cầm cái này cái đó à cái đó giúp ít mi một sao à vậy thì mình sẽ không lắp cái này nữa nếu mà ví dụ mình tháo ra thì mình tháo này ra cho ra xua này nhưng mà thôi nhá bà mi mạnh mà nhưng mà chắc là ra sau mình sẽ cố rôn con nabi ba trước đã xong mình bỏ thượng long trước nó đỡ rối nhá vt chấp cái mi hai đồ á nhưng mà còn vt có con có con dâu y kinh quá ờ thì ý ờ, là vt đang ờ, chưa tháo cái ờ, kia ra chưa tháo cái cái con bạt ra cho ra xu á đấy ra xu hai hôm này chắc là mình sẽ thay con mình đôn nốt con uh, namiba đã anh em ạ đấy xong rồi giờ mình bỏ đi là đẹp xong mình thay con này vào thay con này vào xong tháo đồ ra đấy cái này cho con dâu y hoặc là cho ra xuống được nghĩ cho ra xua đi hết bài bài mình đến đây thôi anh em ạ nhà này mình nghĩ là mình ăn được mình sẽ không để người ta chiếu nhiều nhá con này xếp xuống đây đấy chỉ cho cho họ chiếu một hai con thôi chiếu được con ao xin của mình nhưng mà con dâu y của mình được ngược tóc ấy nhiều lúc nó ra chiêu tốt là được với cả con da xua của mình á cc mò vào bom rồng người ta thì có hồi phục nhưng mà rồng mình thì cũng có phước lành nhưng mà rồng người ta thì ra siêu trước nhưng mà rồng mình lại nhiều đam hơn ờ. trước khi bị con bà xài kêu mà rồng người ta vẫn là chiêu anh em ạ ừ. từ nhá bà xẻng không làm gì cả có đồ gì lắp được không quyền trượng nữa à quyền trượng dâu y nữa nhá ông này lấy xẻng làm gì đây biến pháp sư nữa à nếu biến pháp sư mình nghĩ thật ra là cho ra xua thì cũng bình thường không sợ lắm cơ bản là người ta có chiếu á người ta hơn mình cái chiếu á thôi rôn thôi có nami à còn không à quên có con gì nhở có con uh, lulu á thay con này cũng được này ui rồi nhưng mà con rồng này mình nghĩ là không ngon lắm ấy thật không mạnh nhưng mà ít nhiều thì nó cũng hơn con rồng ao xin một anh em ạ đúng không kiểu nó không mạnh mình con ao xin hai thôi nhưng mà ao xin một thì chắc là không mạnh con này đâu với cơ bản là mình có thì nhờ mình có cái cái phước lành rồi không cần kiếm súng nhá đấy <laughs> không mạnh nhỉ có hay không mạnh không có hay không mạnh không có hay không mạnh không <laughs> chín chắc chín chắc chín chắc <laughs> Zoe à, các bác Zoe đi nhở, nhiều khi người ta lên được Zoe hai cũng mệt lắm bi kè không bi kè giảm giáp không bi kè giảm giáp bỏ soraka ra không hay là soraka ngon hơn theo mọi người thì con soraka ngon hơn là con bạt hay là con bi kè ngon hơn hồi nhiều máu phết mình sẽ xếp tách tách ra như vậy để ví dụ mà bị chiếu thì chiếu một con thôi nhá đấy kiểu ví dụ cho người ta chiếu thì cho chiếu một con thôi còn không thì thôi không chiếu được con rồng của mình nhá con dâu y của mình thì nói chung là hai sâu zin với cả để chéo con rồng bên kia là rất là đẹp rồi bạt người ta ra chiêu cơ bản là bây giờ người ta ao xin hai thì mày ra người ta ấy được người ta người ta ra xua chém cụt đầu con kia của mình Ê, con ra xua bay vào chém cụt đầu con kia của mình có nói chín chắc <laughs> hay hay bạt hai này u vuốt rồng mà vuốt rồng nó ra xua thì hết bài nhưng mà mình nghĩ là tí nữa bỏ cái này được này mình sẽ thay con khác vào anh em ơi không ngon lắm mình nghĩ là kẹp con lulu vào thì ba bí ẩn ba bí ẩn thì nói chung là theo được năm mươi kháng phép bài người ta thì cũng có cái giao điện giảm đi thì nói chung là giảm thì vẫn giảm nhưng mà mình nghĩ là được phần nào đó khó thế à ê mình tính ra là được cái tháo đồ ấy mình tháo ra cho con này cầm vuốt rồng ấy là ngon luôn đấy chứ thật ui ôi bị kè à? soraka con này mua đi xem này có gì hai không nếu mà hai dâu y hai thì mình sẽ dùng nhá tại vì cơ bản là một rau chưa win ở đâu anh em ạ thành ra là cứ từ từ thôi một rau chưa win được đúng không ao xin hai rồi là mệt đấy nhá rất là mệt luôn á cho ra xua này lần này con ra xua của mình sẽ cc được con đồng bên họ sớm nhá chỉ sợ con ao xin hai người ta nhiều đam hơn thôi lulu thêm bế ẩn em ơi à em tú cũng đang tính đấy nhưng mà À, chưa biết xôn mà ao xin chưa ê trận này phải lên clip với nhà hay á kiểu đúng là hai con rồng mười tiền đấm đá nhau nè kiểu form bài nó cũng na ná nhau được chưa em tú master soul ai bảo soul yếu thay lulu có thật sĩ nữa ừ công nhận đấy thay lulu thật sĩ ngon thật nhưng mà mình đôn nó không ra ừ nhờ tính ra là mình chỉ đang nghĩ đến một cái bí ẩn thôi nhưng mà công nhận là thay con lulu ngon hơn thật có thuật sĩ ừ mình quên thuật sĩ nhá sorry mọi người nhá hơi hơi hơi hơi gọi là hơi gọi là thiếu sót cái thuật sĩ đấy công nhận đấy công nhận đấy hợp lý nhá cảm ơn anh em nhắc nhở nha công nhận công nhận mình chỉ mình chỉ nghĩ đến bí ẩn thôi chứ mình không nghĩ đến cái thuật sĩ đâu tại vì bình thường đánh cái form này là auto có con măm măm rồi nhưng mà cái trận này thì từ đầu đến cuối nó không ra cho mình con hay mơ nào á thành ra là mình quên luôn ừ quên mất là có cái thuật sĩ đấy sorry anh <laughs> em có thuật sĩ nó khác bọt đấy tại vì có cái thuật sĩ thì con rồng của mình nó ra chiêu được nhiều hơn hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý ồ bà anh à chắc em tú ọp luôn mọi người xong rồi tối em tú like nhá thì bye bye anh em nha cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong buổi chiều hôm nay nhá Khó <laughs> thật là ông trùm xôn như vậy à. ý là cách cấp đồ ấy với cả cách xếp ấy thì em tú đánh được nhưng mà công nhận là quên cái thuật sĩ thấy thật thì hơi hơi phạm hơi gọi là non thì bye bye anh em nhé có gì tối mình sẽ online vào lúc 8 giờ tối nhá thì ờ, chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ nha còn ai mà trên like cho mình xin nốt một like nhé bye bye bye bye mọi người mọi người xem anh cường đi xem anh cường đánh ranh đi